À, vâng, kính chào quý nhà đầu tư. À, lần đầu tiên là xin à, gửi lời à, chân thành cảm ơn các quý nhà đầu tư đã quan tâm à, à tham gia theo dõi chương trình Insights mùa số 2 à, của các chuyên gia công ty cổ phần chứng khoán VNDAX. Thì ở tuần trước, thứ hai tuần trước cũng giờ này 3 giờ thì à, các chuyên gia của VNDAX đã chia sẻ chúng ta về bức tranh the big picture đúng không ạ? Tức là làm sao để mà chúng ta coi những cái kênh cổ phiếu các kênh tài sản là một cái kênh tích sản dài hạn trong cái à, danh mục đầu tư của các quý nhà đầu tư thì à, tuần này để mà tiếp tục cái câu chuyện đó thì à, chúng tôi trao đổi với nhau về cái đề tài là kích hoạt ý tưởng đầu tư sản như nào thì trước khi đi vào nội dung chi tiết thì cho phép tôi xin giới thiệu thành viên các thành viên của buổi trao đổi ngày hôm nay đầu tiên là anh Cao Minh Hoàng là giám đốc đầu tư của công ty quản lý quỹ iba IB Asset Management thứ hai là anh Nguyễn Thanh Tuấn là trưởng phòng à, phân tích equity của công ty Hoàng Kim Phong Vinac và cùng à, các chuyên gia của khối dịch vụ đầu tư quản lý tài sản đó là gồm cả anh bùi Sơn Tùng, anh Đặng Trọng Phục, tôi là Quang cùng đến từ khối quản lý tài sản. Và hy vọng cho hôm nay chúng ta sẽ có một buổi thảo luận à, thật là sôi nổi và thú vị ha. Rồi à, cũng như mọi khi thôi, chúng tôi sẽ tập trung à, trao đổi trên ba vấn đề chính. Một là sẽ cập nhật tình hình à, kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính thế giới Việt Nam một rất là nhanh thôi sau đó đi vào phần chính của ngày hôm nay là lựa chọn ý tưởng đầu tư tích sản như nào và cuối cùng là một à, số định hướng nhà đầu tư nên hành động thế nào trong ngắn trung và dài hạn ở giai đoạn này sau đó chúng ta sẽ có một phần Q&A tức là phần đầu thảo luận khoảng độ 45 phút và sau đó sẽ có 15 phút giao lưu ở phần cuối cho nên là xin mời các quý nhà đầu tư à, trong quá trình à, lắng nghe thảo luận thì có thể đặt câu hỏi luôn trên Facebook của VN Direct của chúng tôi đầu tiên tôi xin đi vào cái phần đầu tiên mình go through rất là nhanh các cái số liệu cập nhật thôi về tình hình à, Covid-19 thì à, chung là chúng ta lấy các cái số liệu tổng hợp cho đến giờ thì à, số nhiễm là đã trên 23 triệu người rồi và chết là cũng gần một triệu người nhưng mà trong cùng lúc đó thì cái số hồi phục cũng rất là lớn 16 triệu à, một số biểu đồ này tôi đi nhanh thôi ở Việt Nam thì đã con số đã vượt trên 1.000 người mắc rồi và tử tử vong là 27 người ờ, cái đồ thị tăng vẫn còn tăng một số cái thông tin à, kinh tế vĩ mô đáng chú ý trong tuần à, đây là cập nhật à, tăng trưởng GDP quý 2 à, một số quốc gia trên thế giới ví dụ như Anh đó, là GDP quý 2 à, giảm đến 20,4% so với quý trước và trong khi đó là GDP của Mỹ là và Đức là giảm lần lượt là 10% à, Italia là mất 12% Pháp 14% và Tây Ban Nha 19% lý do thì không có gì khác ngoài việc là chi tiêu cho các hoạt động đòi hỏi tiếp xúc xã hội là chiếm khoảng 13% sản lượng của Anh so với khoảng 11% ở Mỹ và 10% ở khu vực Euro. À, về thông tin ở Việt Nam thì có một cái thông tin là ngân hàng nhà nước vừa ra thông tư số 08 2020 về nội dung là lùi à, lộ trình quy định đối với tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn thì các chuyên gia của VNREX đánh giá là cái à, cái tác động này trong ngắn hạn nó cũng không không có tác động nhiều lắm bởi vì là với đa số các ngân hàng hiện tại thì à, cũng đã đáp ứng được theo quy định này rồi ờ, tuy nhiên thì à, trong dài hạn tức là 2022 và 2023 thì cái quy định này sẽ giúp hỗ trợ cho các ngân hàng giảm được chi phí vốn khi mà hoạt động kinh tế hồi phục chúng tôi cũng có thống kê thử các cái kênh tài sản trong à, trong trong khoảng độ từ năm 2000 tới thành lập công ty uh, thị trường chứng khoán của chúng ta đến nay thì kênh vàng đã tăng khoảng 8,8% một năm khá là cao nhưng mà vẫn không cao so với chứng khoán 10% là chưa tính cổ tức nếu mà tính cổ tức thêm độ khoảng từ 3 đến trăm thì có thể là nó sẽ còn vượt trội rồi vàng à, kênh bất động sản thì về bán tháo phần này thì tôi thống kê nhanh thôi đúng không? trái phiếu thì tăng S&P 500 thì liên tục à, lập <clears throat> kỷ lục đỉnh cao mọi thời đại rồi trong khi đó thì à, VN biến động là VN của chúng ta biến động ngày càng hẹp và như ngày hôm nay là cũng à, phiên khá tích cực à, tí nữa thì các analyst sẽ cập nhật thêm cho chúng ta hiện tại thì nhà đầu tư nước ngoài à, mua bán ở Việt Nam khá là cân bằng à, hiện tại định giá của thị trường Việt Nam thì được đánh giá là ở mức uh, trung bình không quá rẻ nhưng cũng không quá đắt <clears throat> đây là một số diễn biến của một số nhóm cổ phiếu thôi tí nữa các uh, chuyên gia sẽ thảo luận thêm thế thì uh, xin mời uh, các chuyên gia có thể update thêm cho các nhà đầu tư một chút là ở giai đoạn này thì khi mà các nhà đầu tư cần nhìn vào thị trường đó, cơ hội và rủi ro thì chúng ta cần lưu ý vấn đề gì trong ngắn trung và dài hạn nên là xin mời anh Hoàng chia sẻ. Vâng, cảm ơn anh Quang. À, à, hôm nay cũng có cái dịp mà quay lại à, chia sẻ với số 20 của đi Inside. À, thì um, trên giác độ của một nhà quan sát cũng như là một thành viên trong thị trường thì rõ ràng là Việt Nam thị trường tài chính Việt Nam à, nằm trong một cái biến động chung của tài chính à, thế giới và cái cái cái cái cái, cái xu hướng gọi là xu hướng lớn nhất mà tất cả những người trong thị trường tài chính hiện giờ đang dõi theo đấy chính là xu hướng của Fed à, với tư cách là người chơi lớn nhất à, thì chúng ta có thể thấy là trong 5 à, tháng vừa qua thì tổng tài sản của Fed là đã tăng à, rất là nhanh à, khoảng à, đâu đấy là khoảng gần 5.000 tỷ đô tức là gấp khoảng hơn 2 lần so với cả quy mô tổng tài sản của Fed trước đó thì chúng ta có thể thấy là cái à, mức dư thừa thanh khoản rất là cao và những cái con số như là trái phiếu chính phủ của Mỹ có lợi suất nó chỉ không phải mấy phần trăm của tất cả các kỳ hạn thì cũng có thể nói là nhà đầu tư đang à, khá là dư thừa về tiền mặt mặc dù là trong cái bối cảnh à, dịch bệnh như anh Quang đã đề cập ở đây là Việt Nam thì cũng hơn 1.000 ca rồi thế giới thì cũng hai mươi mấy triệu người nhiễm nhưng mà tất nhiên là là những cái ờ, lo lắng về dịch bệnh đấy đã bị xóa nhòa phần nào à, bởi cái gọi là dư thừa thanh khoản và tích cực à, do Fed tạo ra cho những nhà kinh tế thế giới. À. Chính vì vậy mà tất cả kênh đầu tư đều tăng rất là mạnh. À, từ chứng khoán Mỹ, chứng khoán ờ, Việt Nam từ tháng 4 ờ, đến nay tăng rất là mạnh. Vàng các bạn có thể nhìn thấy là 2.000 đô 60 triệu Việt Nam thì Bitcoin những cái đồng tiền số cũng tăng rất là mạnh thì nó chỉ thể hiện một điều là là tất cả những cái kênh đầu tư tài chính đều có một cái phần nào đó hưởng lợi từ cái việc là à, thế giới đang dư thừa thanh khoản và tôi nghĩ là, là, là à, thời điểm này à, cái phần rủi ro nó sẽ đến à, một cách bất ngờ rất là khó lường nếu như mà lạm phát có thể quay trở lại do cái hẫng về mặt cung cầu à, nguồn, à, nguồn cung của thế giới à, ví dụ như là thực phẩm do thiên tai dịch bệnh có thể đến thì thì cái đấy mới là cái đáng lo ngại còn ở hiện thời hiện tại thì à, tôi thấy là cái xu hướng tăng nó đang khá là à, bền vững cũng như là lan tỏa khá rộng cho giữa kênh đầu tư ừ. rồi anh uh Ờ, em Tuấn có thể bổ sung thêm không? Ờ, hôm anh Quang thì à, em cũng chia sẻ một chút chắc là nói về cái quan điểm về cái đợt mà thị trường từ giai đoạn mà bắt đầu có những cái ca Covid từ ở cuối tháng 7 Đà Nẵng đến bây giờ thì như anh Hòa thì hôm nay là coi như là đã quay lại trả hết những cái phần mà đã bị giảm từ cuối tháng 7 đúng không anh Hòa? Thì cái đợt giảm đấy thì chắc là bảo là có bất ngờ không thì chắc là cũng nó cũng xuất hiện bảo là cũng nhanh trong bối cảnh là hơn 100 ngày Việt Nam không có ca nhiễm mới nhưng mà chắc là các nhà đầu tư dân đầu tư tài chính thì chắc ai cũng nghĩ cũng có cái rủi ro là biết đâu có một ca covid nào để nó quay lại thì cái cái diễn biến của thị trường nó chắc là nó sẽ trả lời cho câu hỏi là à, nhà đầu tư hay thậm chí thị trường chứng khoán đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cái đợt dịch mới chưa không nói về doanh nghiệp doanh nghiệp họ chuẩn bị hay không thì mình không biết nhưng mà nhà đầu tư đã chuẩn bị cho một đợt dịch mới chưa thì sau khoảng 2 3 phiên đầu giảm rất là mạnh thì bắt đầu em cũng đang nghĩ là cả thị trường chưa chưa chưa chưa chưa chưa sẵn sàng nhưng mà sau đấy thì chắc là cũng chỉ 3 phiên sau đấy thì trường bắt đầu tạo đáy và đi lên dần dần và thực ra tính từ thời điểm bắt đầu có những ca nhiễm đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại là một tháng và nếu mà quay lại cái mốc mà hồi tháng 3 ấy à, ca ca nhiễm mà bệnh nhân số 17 là mùng 7 tháng 3 cho đến khoảng à, thị trường tạo đáy là khoảng 3 tuần thì chắc là cái giai đoạn này thì cũng cũng cũng có cái dân cái cái cái thời gian tương đương thì à, thì em thấy là thì, thì phải nghĩ lại là thị trường thật ra đã có sự chuẩn bị tâm lý cho một cái rủi ro là có cái đợt covid quay lại và tuy nhiên chắc là cái cái mà mọi người không ngờ đấy là cái cái mức độ nhanh chóng và cái cái cái, cái cái cái số lượng ca nó tăng nhanh hơn so với dự kiến thì có thể điều đấy khiến cho thị trường đã giảm rất là mạnh và sâu trong trong giai đoạn đầu tiên tuy nhiên là sau sau giai đoạn sau một vài hôm thì có vẻ là thị trường đã đã đã quay lại cái mốc cân bằng về mặt tâm lý về đối với quan sát về ờ, qua một giai đoạn vừa rồi thì một loạt các doanh nghiệp họ tổ chức cái AM tổ chức cần cổ đông ấy thì quan sát thì doanh nghiệp họ cũng khá là thận trọng cũng và cũng có phân hóa một số doanh nghiệp họ khá là tự tin Ờ, là à, thì có thể là cái đợt này họ cảm thấy là không nặng nề như giai đoạn trước uh, uh, ví dụ như Vinamilk chẳng hạn thì họ cũng bảo là họ thấy là có vẻ là tất cả mọi người đã chuẩn bị tâm lý cho cái việc này rồi và có thể là số ca nó nặng hơn cái à, mức lockdown đối với đợt nặng có thể nặng hơn nhưng mà họ vẫn thấy là mọi thứ nó cũng không sẽ không quá kiểu bi đát như hồi tháng 3 và thứ hai là họ một các doanh nghiệp họ cũng có cái quan điểm với là giai đoạn trước mọi người quá sợ mọi người cái tất cả mọi người đều lo sợ vì là chúng ta phải đối diện với một thứ mà mình không hiểu bây giờ chúng ta đã chuẩn bị có mấy tháng để chuẩn bị cho một thứ mình đã hiểu rồi mặc dù cái đợt thứ hai này nó nặng hơn thì thị trường có vẻ cũng cũng cũng đã lấy lại được cái đà tâm lý đấy thì có có lẽ cũng giải thích cho việc tại sao thị trường cũng sớm hồi phục như vậy còn còn còn về mặt đấy đấy là về mặt tâm lý của thị trường còn về mặt kết quả kinh doanh thì có vẻ như mọi thứ nó cũng sẽ sẽ vẫn như bài bức tranh cũ đấy là uh, chúng ta nên quên năm 2020 đi và nhìn vào năm 2021 và thật thực tế là diễn biến các cổ phiếu cũng vậy những doanh nghiệp nào mà họ tăng hay là thứ đều uh, đều đều là những doanh nghiệp mà có cái bức bức tranh dài hạn nhiều hơn là hơn là mức ngắn hạn thì đấy là cái cái cái cái quan điểm của em về thị trường giai đoạn này rồi à, anh Tùng mình nhớ là ở cái mùa số 1 khi mà chúng ta bắt đầu cái chương trình đi Insight về, về theo dõi và đánh giá các kênh tài sản và thị trường và thì thì anh Tùng là nằm trong số nhóm những người mà thành trọng nhất đặc biệt là về vấn đề Covid và nền kinh tế thì cho đến giờ thì rõ ràng là nó đi theo hướng đúng như anh Tùng đưa ra dự báo rồi nhưng mà dường như là về mặt thị trường thì nó lại có vẻ như nó lại lạc quan hơn dạ. yeah. so với cái, cái thực tế như vậy yeah. Dạ. thì từ cái view của anh Tùng chúng ta biết là cái cái à, hình thức panel discussion là chúng ta không quan trọng lắm cái chuyện là view đúng hay view sai đúng không yeah. Dạ. thì quan trọng là cứ mỗi panelist sẽ đưa ra quan điểm của mình còn lại thì các quý nhà đầu tư sẽ cùng lắng nghe yeah. mỗi người mà mang về nhà cho mình cái gì đó mà mình cảm thấy đúc kết được mình yeah. được thôi đúng không ạ thì anh từ góc độ quan anh nhìn thấy cái cầu và cái rủi ro ở giai đoạn này như thế nào đặc biệt là hồi nãy anh Hoàng đã nhắc đến ờ, mặc dù là anh Hoàng cũng cũng cũng chỉ ra được cái yếu tố dòng tiền hỗ trợ cho thị trường rất nhiều nhưng đồng thời anh cũng chỉ ra cái rủi ro về mặt lạm phát nếu mà nó có thì nó sẽ làm cho cái hoạt động bơm tiền của ngân hàng trung ương bị ảnh hưởng rất là rất là rất là nghiêm trọng à. thì anh đánh giá thế nào trong cái bức tranh chung như vậy cơ hội và rủi ro giai đoạn này là sao và anh Quang nhắc về các số từ khi mà dịch Covid mới bắt đầu thì thực ra trong những số đấy thì mình cũng nói là thực ra chúng ta không à, ngay tức là bản thân em chẳng hạn thì em rất khó dự đoán thị trường ừ. và em cho rằng phần lớn mọi người cũng không dự đoán được thị trường <laughs> chứng khoán nó như thế nào ừ. à, ngày, đôi khi là chúng ta không biết là ngày mai chúng ta ăn gì chúng ta biết thị trường ngày mai nó sẽ <laughs> như thế nào đúng không ạ tháng sau như thế nào năm sau như thế nào ừ. tuy nhiên chúng ta biết một điểm là về dài hạn năm 5 năm nữa 10 năm nữa thì thị trường chứng khoán đâu đấy nó sẽ phản ánh vào nền kinh tế thì đấy là một cái điểm mà giống như là giá cổ phiếu thì về dài hạn thì nó sẽ phản ánh vào vào cái giá trị của doanh nghiệp đấy nó sẽ tăng trưởng như thế nào ừ. à, rồi thì trong cái tình huống là mình không dự đoán được thị trường ấy thì mình đầu tư như thế nào đúng không ạ trong khi mà dịch bệnh thì à, mình cũng không biết nền kinh tế cũng không biết mà nếu mà mình biết thì thấy cái view thì nó theo cái cái dự đoán của mình thì nó khá là bi quan hả thì mình đầu tư trong tình huống như thế nào thì thông thường trong những tình huống đấy thì em thường lựa chọn những cơ hội đầu tư mà nó sẽ ừ, không phụ thuộc vào thị trường right. Ừ. mà sẽ phụ thuộc vào cái cái cái cái nội nội tại của cái doanh nghiệp đấy nhiều hơn right. Ừ. à, thì à, em thì đứng ở vai trò là một nhà đầu tư cá nhân nhỏ thôi số vốn của mình nhỏ thôi thì cái cơ hội đầu tư của mình nó trải rộng rất là nhiều ví dụ như là mình có thể lựa chọn cho 1.700 cổ phiếu thay vì như anh Hoàng cầm rất là nhiều tiền thì anh Hoàng chỉ đâu đấy lựa chọn được 50 cổ phiếu lớn nhất chẳng hạn thì trong cái số lựa chọn của mình rất là nhiều đấy thì có rất là nhiều cơ hội mà nó ví dụ à, như cái trong cái giai đoạn vừa rồi em đầu tư vào một doanh nghiệp mà nó rơi vào tình huống là doanh nghiệp giải thể chẳng hạn ừ. và chia tiền nhà đầu tư ừ. thì nó một tình huống đó chẳng hạn thì nó không phụ thuộc vào là thị trường lên hay xuống hay nền kinh tế như thế nào ừ. ừ. thì à, ví dụ đấy là một cái lựa chọn mà chúng ta có thể lựa chọn trong những tình huống mà cái um, tình hình nó cái mức độ biến động nó rất là cao ừ. đấy. còn à, về nền kinh tế thì em hoặc là về thị trường chứng khoán thì em nghĩ là rất khó dự báo ok điều tùng cũng khá là à, tức là nó cũng khá là tự nhiên nó dẫn dắt đến cái topic của chúng ta ngày hôm nay đúng không? để có vâng. câu chuyện là chúng ta trong một bức tranh mà xen lẫn sáng tối và rất nhiều cái uncertainty đúng không? người ta vâng. gọi là những điều bất định Đấy. và vâng. thật ra là suy cho cùng thì từ cái hồi mà chúng ta tham gia thị trường chứng khoán đến đây thì chả lúc nào mà không có yếu tố bất định cả đúng không? thế nên mới cần là chúng ta lựa chọn như nào và định hướng cho nhà đầu tư giai đoạn này như nào thì chắc là tôi xin phép à, vừa rồi là ba và đấy chúng ta vừa khái quát chúng ta bức tranh lớn chung như vậy để các nhà đầu tư có thể có một sự cập nhật thì chúng ta sẽ đi thẳng luôn vào nội dung chính ngày hôm nay trong một bức tranh như vậy thì lựa chọn ý tưởng như thế nào thì đây là các cái uh, tiêu chí lựa chọn uh, cổ phiếu ha đây là một kênh thôi tí nữa các uh, chuyên gia có thể mở rộng thêm các cái kênh khác mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói nhiều về, về cổ phiếu hơn sau đó chúng ta có thể mở rộng thêm thế thì uh, những cái tiêu chí mà để có thể chọn là ví dụ cổ phiếu nó nằm trong ngành còn nhiều tiềm năng tăng trưởng đúng không để chúng ta có một cái room dư địa tốt rồi chúng ta dựa vào cái lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp là như nào phần quản trị điều hành như nào và cái định giá nó có hấp dẫn hay không đó là những ừ. tiêu chí chính mà chúng ta sẽ nhìn à, rồi thì còn về các cái key investment team ở đây là mình dùng cái từ tiếng Anh nhưng mà tiếng Việt lại khá là những cái uh, câu chuyện đúng không để từ đó chúng ta có thể lựa chọn cơ hội như nào thì ở dạ. đây thì ở đây không không phải là mang tính chất là để uh, ấn định hay là dẫn dắt cho cái vào list nhé dạ. chỉ là gọi là từ phía mình mình tổng hợp từ các câu chuyện trên thị trường thôi còn lại thì view và lựa chọn là thoải mái thuộc về các các các panelist thôi nha à, thì ở đây tôi chỉ list lên có mấy cái câu chuyện sau đây mà cái nhà đầu tư đang quan tâm mong là các panelist chia sẻ đó là một cái là một cái theme từ là hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế dài hạn và tầng lớp trung lưu tăng mạnh trong cái giai đoạn à, những năm tới đúng không ạ thì à, tại sao tôi rơi cái chủ đề này lên bởi vì là khối quản lý tài sản thì chúng ta đang à, có một cái con đường giúp các nhà đầu tư là chúng ta không phải quá lo lắng về cái biến động cổ phiếu trong ngắn hạn vâng. mà là điều quan trọng nhất là nếu mà các anh chị đưa ra một kế hoạch xây dựng kế hoạch tài chính cho mình xây dựng kế hoạch đầu tư cho một cái tương lai 5 đến 10 năm nữa đúng không để anh chị có thể giải quyết được bài toán là làm sao để mình có một cái sức khỏe tài chính tốt và mình đầu tư mình ngủ ngon đúng không ạ thì có thể là trong giai đoạn ngắn hạn này có một số biến động này kia nhưng mà về mặt dài hạn thì đây là một câu chuyện mà rõ ràng rất là hiện hữu ở Việt Nam đúng không ạ Ờ, thứ hai là một câu chuyện mà cũng được nhắc rất là nhiều à, đó là về đầu tư công thì à, những cái ngành xung quanh như là xây dựng hạ tầng rồi vật liệu xây dựng như nào trong cái câu chuyện đó thì chúng ta cũng còn rất nhiều câu hỏi cần đặt ra ví dụ nếu mà đã phản ánh thì phản ánh hết chưa đầu tư công có thực sự là ngon hay không cái tiến độ giải ngân từ đầu năm đến giờ như nào và trong thời gian tới liệu có gỡ được các cái khúc mắc đó hay không đó là những câu chuyện rất lớn mà chúng ta cần phải thảo luận rồi, rồi một cái nữa là cái ngành công nghệ đúng là chúng ta chưa bao giờ chúng ta sống ở một giai đoạn mà cái công nghệ nó thay đổi nhanh như vậy và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống hàng ngày của tất cả người dân của chúng ta luôn bây giờ nó sinh ra một cái tầng lớp mới mà những bạn trẻ mà uh, mới ra trường có một vài năm thôi hoàn toàn cầm trong tay một hàng hàng trăm tỷ là chuyện bình thường luôn chúng ta không thể ngờ được ở những cái góc cạnh khác của xã hội khi người ta tận dụng được cái cơ hội này đúng không ạ rồi à, những cái ngành như là đặc thù ở Việt Nam như là hạ tầng nước có những lợi thế cạnh tranh rất là bền vững đúng không ạ rồi à, cái cái cái câu chuyện về sự dịch chuỗi giá trị à, trên toàn thế giới nữa thì có những cái ngành mà sẽ được hưởng lại từ trong đó là những cái câu chuyện mà tôi tạm list ra đây đúng không ạ thì bây giờ xin mời các panelist chia sẻ thêm nghĩa là có thể cụ thể hơn từ chúng ta đi từ tổng quát đến chi tiết ha đầu tiên là tổng quát trước thì các anh chị có thấy những cái câu chuyện tôi list ra đây như này có chỗ nào mà cần làm rõ thêm hay không có bổ sung thêm chỗ nào hay không hoặc là cụ thể hơn nó sẽ như nào để làm rõ chắc là xin mời anh phục ờ, chia sẻ cho các quý nhà đầu tư đầu tiên Dạ vâng, à, thì à, như anh Quang có chia sẻ đó là những cái câu chuyện rất là rõ ràng như là về tăng trưởng kinh tế dài hạn rồi từ tầng lớp trung lưu của Việt Nam tăng chẳng hạn hay là đầu tư công rồi là công nghệ rồi hạ tầng điện nước là một ngành không những à, là phòng thủ mà còn là ngành tăng trưởng ở Việt Nam cơ rồi là dịch chuyển chuỗi giá trị như bất động sản khu nghiệp rồi là cảng biển rồi vân vân thì uh, tôi cũng chỉ xin à, trao đổi thêm uh, một chút uh, về cái việc là hưởng lợi từ cái tăng trưởng kinh tế dài hạn và tầng lớp trung lưu tăng mạnh ừ. thì tôi đặc biệt là cũng yêu thích cái lĩnh vực bán lẻ và ngân hàng thì uh, bởi vì uh, như theo một cái nghiên cứu ở trên thế giới thì khi mà thu nhập bình quân đầu người đạt ngưỡng 3.000 đô thì từ lúc đó trở đi thì cái tốc độ tăng trưởng tiêu dùng của họ gấp nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng thu nhập bởi vì tôi ví dụ như này ví dụ giả định này chúng ta 3.000 đô là chúng ta đủ các cái nhu cầu thiết yếu chẳng hạn đó thì lên 3.500 đô 3.600 đô đi thì chúng ta tăng trưởng thu nhập 20% thì khi đó cái tiền dôi dư của chúng ta là được hai như vậy là 20% đó đúng không nhưng chỉ cần thu nhập tăng lên 4.200 đô tức là thu nhập từ 3.000 lên 4.200 đô là tăng 40% à, chẳng hạn thì cái thu nhập dôi dư nó lại tăng từ 600 đô lên 1.200 đô tức là tăng gấp đôi thế như vậy là từ khi Việt Nam tức là hết năm nay Việt Nam có thể đạt thu nhập GDP bình quân đầu người khoảng 3.000 đô thì uh, trong khi đó là theo dự báo thì tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam vẫn rất cao có thể đạt 5 đến 7% trong 5 đến 10 năm tới chính vì thế cái tiền dôi dư để cho cái lĩnh vực như tiêu dùng bán lẻ thì tôi cho rằng là trong vài năm tới sẽ có một sự bùng nổ rất mạnh mẽ bên cạnh đó là các cái kênh ờ, bán truyền thống ở Việt Nam vẫn chiếm chủ đạo các kênh hiện đại hiện nay mới chiếm có khoảng 25% thôi thì đây cũng là một cái cơ hội rất tốt không những tăng trưởng nhờ cái việc à, sức cầu toàn nền kinh tế tăng mà còn tăng trưởng nhờ việc à, chiếm được thị phần của các cái à, hoạt động kinh doanh truyền thống như chợ cóc chợ tạm rồi là các cái chợ truyền thống đó do đó là tôi rất là đánh giá cao cái lĩnh vực bán lẻ bên cạnh đó thì ờ, lĩnh vực ngân hàng là một ờ, lĩnh vực ờ, gọi là thiết yếu của nền kinh tế đấy phải nói là thiết yếu đấy thì lĩnh vực ngân hàng có một đặc thù của nó là tăng trưởng thường cao khoảng gấp hơn 2 lần đến 2,5 lần so với tăng trưởng GDP do là khi tăng trưởng tín dụng ấy thì thứ nhất là phục vụ cái việc tăng trưởng GDP thứ hai là nền kinh tế vẫn còn có lạm phát thế thành ra cái tăng trưởng tín dụng nó sẽ lớn hơn ngoài ra thì uh, Ờ, như chúng ta có thể thấy nhờ công nghệ mà bây giờ rất nhiều người đã tiếp cận được đến các cái dịch vụ ngân hàng rất nhiều thế do đó là ngay cả những người ở những khu vực nông thôn cũng đang tiếp cận rất mạnh mẽ và cái kênh ngân hàng sau này không chỉ là tín dụng truyền thống mà còn liên quan đến rất là nhiều các cái mảng khác ví dụ như là bảo hiểm này rồi là như là trái phiếu này rồi thậm chí họ cũng ờ, có các cái công ty liên quan đến quản lý quỹ để phục vụ quý nhà đầu tư những người đang có thu nhập dôi dư như hiện nay đó thì trên đây là tôi có trao đổi chút về ngành bán lẻ và ngành ngân hàng rồi xin cảm ơn anh Phục đó là anh Phục nhìn ờ, dài hạn đúng không vâng ạ còn nếu mà trong ngắn và trung hạn thì, thì anh nghĩ là với tình hình Covid như này thì những ngành mà anh rất thích như thế thì nó có bị ảnh hưởng gì không theo view của anh như nào vâng thì uh, trong ngắn hạn thì rõ ràng là ngành bán lẻ và ngành ngân hàng là hai trong những cái ngành bị ảnh hưởng mạnh nhất ngân hàng thì bị nợ xấu gia tăng bán lẻ thì bị uh, uh, cái nhu cầu bị thắt chặt chi tiêu của người dân tuy vậy thì chúng tôi cũng nhìn thấy ví dụ ngành ngân hàng hay ngành bán lẻ thì cổ phiếu đã giá đã điều chỉnh một mức khá là cao ví dụ như ngành bán lẻ có cổ phiếu thế giới di động hay PNG thì cũng đã giảm giá đâu đó khoảng độ 35% rồi so với cái mức cao năm 2018 hay ngành ngân hàng thì các ngân hàng về cơ bản cũng giảm giá khoảng từ 30 đến 55% từ cái mức cao rồi thì xét về cái mức định giá với cái nội tại có xấu đi như thế thì chúng tôi vẫn thấy được rằng là ngành ngân hàng với ngành bán lẻ hiện tại là không phải là đắt đấy còn nếu mà chúng ta tầm nhìn dài hơn thì nó tương đối hấp dẫn dạ. rồi ok chúng ta sẽ đi vào chi tiết thêm ở cái phần ở cái phần sau một chút đúng không? Dạ. bây giờ chúng ta đang thảo luận ở phần tổng quan trước ừ. về các cái uh, investment team key investment team như nào thì uh, xin mời anh Hoàng có thể bổ sung thêm uh, những cái câu chuyện đầu tư mà thấy hấp dẫn trong ờ, trung hạn hay là trong dài hạn hay là từ đến cuối năm thì mà bạn cũng có thể À, thực ra đầu tư ờ, chúng ta sẽ là một cái chuỗi ờ, song hành cùng tất cả mọi người trong từ ngắn hạn đến dài hạn ừ. thì nếu như mà về dài hạn thì rõ ràng là là um, tôi có một niềm tin rất lớn vào thị trường chứng khoán đấy và ừ, thị trường chứng khoán thì hãy chọn những cái nhóm ngành như um, có cái uh, sức sống và chính là những cái sản phẩm mà chúng ta tiêu dùng hàng ngày để đầu tư và chọn những công ty ờ, tốt nhất để đầu tư ví dụ như là thế di động là uh, ờ, FPT hay là Vietcombank thì đấy là những cái khoản đầu tư rất là phù hợp trong dài hạn à, còn à, nếu như mà trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ có những cái à, đánh giá tức là lựa chọn những cái đầu tư mà có thể là hấp dẫn hơn à, ví dụ như là bất động sản với những người có vốn lớn hay là những cái khoản ờ, đầu tư nhỏ hơn như là trái phiếu à, với những người có cái phần tích lũy hàng tháng nhưng mà kỳ vọng nó không quá nhiều à, chỉ khoảng đâu đấy khoảng từ 8 cho đến 10 trăm thì có thể lựa chọn trái phiếu là một cái kênh rất là hợp lý và còn những nguồn vốn đầu tư dài hạn thì nên là chứng khoán và chọn những công ty hàng đầu hoặc là chúng ta phải nắm bắt thật là rõ những câu chuyện mà công ty đấy sẽ có mức tăng trưởng tốt hơn những công ty hàng đầu đấy ừ. thì thì chúng ta sẽ phân bổ rồi ở đây ờ, ở đây anh Hoàng vừa nhắc đến một cái chi tiết rất là quan trọng tức là anh không chỉ tiếp cận trên phương diện là những cái ờ, cổ phiếu cụ thể đúng không ạ ý là như vậy mà còn trên một bình diện là một cái danh mục tổng thể tài sản của mình đúng không ạ như anh có nhắc đến kênh bất động sản hay là trái phiếu ở từng giai đoạn đúng không À, cái nhấn mạnh đấy là nếu mà dài hạn thì bắt đầu chúng ta cân nhắc đến cái cổ phiếu thế thì anh Hoàng có thể cung cấp thêm cho nhà tư là dài hạn đây là anh ý anh muốn nói là cái đơn vị số 5 là như nào um, nhà tư để hình dung được à, vì là à, nhắc đến dài hạn đây tức là các doanh nghiệp thì thường là cần một cái khoảng thời gian mới bộc lộ rõ hết những cái lợi thế của mình trong hoạt động kinh doanh và bản thân những cái công ty trong quá trình kinh doanh của mình thì cũng báo cáo cho cổ đông à, trung bình là khoảng một quý một lần Ờ, những ờ, ờ, có cái báo cáo tài chính hàng quý những công ty có cái hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt thì có thể là hàng tháng nhưng tuy nhiên thì nếu mà tính đơn vị hàng quý thì đấy cũng là bắt đầu là mỗi một quý mới có thêm thông tin về tình tài chính về số liệu bán hàng thì đấy là sẽ là những cái danh mục dài hạn còn về phần trái phiếu là ngắn hạn hơn thì tức là chúng ta có thể phân bổ những nguồn tiền mà chúng ta tích lũy trong ngắn hạn à, nhưng mà chúng ta lại uh, kỳ vọng quan trọng là kỳ vọng ừ. là ừ. vừa phải ừ. chúng ta phân bổ trái phiếu ok à, còn anh Tuấn xét xét trên phương diện các investment team cho ngắn trung và dài hạn thì anh ờ, anh thấy những câu chuyện này như thế nào à, nếu mà xét những câu chuyện về trung và dài hạn thì um, chắc là cái câu chuyện về công nghệ và hạ tầng nước là những câu chuyện dài nhất thì, uh, tuy nhiên là nếu mà để vào là hai cái investment team này thì câu chuyện kể thì có thể rất là hay nhưng mà hiện tại để mà nhà đầu tư có thể đầu tư ấy, thì gần như nhà đầu tư không thể pick được cổ phiếu vì có rất ít cổ phiếu trong những cái ngành này là một thứ hai là nếu mà có thì không có thanh khoản và nó cũng không hẳn là câu chuyện về công nghệ còn nếu mà ví dụ như câu chuyện công nghệ thì FPT chắc cũng không phải là Facebook hay là Google có để mà chia sẻ chung với câu chuyện đấy bởi vì bây giờ hiện tại FPT vẫn chưa thoát được khỏi mô hình gia công phần mềm thì thì ở đây thì à, à, tôi tôi nghĩ thì là hai câu chuyện này nó là câu chuyện dài và chắc là phải chờ cả những cổ phiếu mới niêm yết nữa thì chúng ta mới có được bức tranh này nó rộng hơn còn về cái câu chuyện về dịch chuyển chuỗi giá trị đầu tư công thì chắc là nó là hai câu chuyện nó sát sườn hơn nó vừa ngắn nó vừa dài À, đầu tư công thì à, đầu tư công thì ngay bây giờ chúng ta đã nhắc đến nhiều rồi khối phân tích VNREX cũng ra cái báo cáo từ tháng 3 và mặc dù là có rất là nhiều người bảo là giá cổ phiếu hay là um, giá cổ phiếu đã chạy trước cái kết quả kinh doanh nhưng mà thật ra thì nếu như mà có thể nhìn lại cái giai đoạn hồi 2014 2015 cũng giai đoạn mà cũng đẩy mạnh đầu tư công đẩy mạnh đều từ phát triển hạ tầng ấy thì cái sóng đầu tư công thường khá là dài và trong giai đoạn đấy thì các cổ phiếu các doanh nghiệp họ cũng có khoảng 2 đến 3 đợt tăng giá có có lên có xuống thì nói chung đầu tư công là một câu chuyện khá là dài và <clears throat> ờ, và nói về ừ, đầu tư công thì thì chắc là cái nhóm ngành về liệu xây dựng thì vẫn là sẽ là nhóm ngành được hưởng lợi chủ yếu bởi vì ờ, xây dựng hạ tầng thì còn phải tùy vào cái việc là doanh nghiệp họ có họ có họ có có, có đấu thầu được hay không nó và và cái quan hệ của họ với các cái chủ đầu tư hay là với với, với các cái nhà nước và kinh nghiệm của họ như thế nào trong khi đó vật liệu xây dựng thì đối với các doanh nghiệp đang niêm yết thì cũng đều là các doanh nghiệp dạng dẫn đầu thị, thị trường thị trường rồi thì họ đều có thể được hưởng lợi à, một số người thì kiểu có vẻ hoài nghi về về câu chuyện của vật liệu xây dựng ví dụ họ bảo là Hòa Phát thì có được hưởng lợi gì về từ cái ngành đầu tư công thì chắc là chỉ cần một cái thông tin đấy là Hòa Phát trúng thầu cái việc cung cấp thép cho cái dự án ờ, cải tạo đường băng Tân Sơn Nhất và Nội Bài thì chắc cũng là trả lời một phần cái cái cái lý do cho cái việc là Hòa Phát được hưởng lợi hay không. Thì cũng xin nhắc lại là khối phân tích đánh giá là đối với riêng ngành thép bởi vì gắn với cổ phiếu gần như là cổ phiếu quốc dân Hòa Phát ấy thì um, VN đánh giá là cái ngành thép được hưởng lợi từ cái phía về giá chứ không về sản lượng cái mức độ cái việc đầu tư các cái dự án đầu tư công mà sử dụng thép thì chắc cũng sẽ không nhiều bằng cái các dự án bất động sản tuy nhiên đấy là cái việc mà nếu mà nhà nước đẩy mạnh đầu tư công và các cái dự án cầu đường họ có sử dụng thép ấy nó có thêm một cái lượng lượng cầu tiềm năng thì khiến cho cái mức giá giảm trong giai đoạn sắp tới nó không nó có thể cắt đứt cái chuỗi giảm giá thép trong giai đoạn vừa rồi thì nó sẽ sẽ đỡ cho các cái doanh nghiệp thép chứ không không không không chỉ đơn giản là tăng về cái à, sản lượng còn cuối cùng là nói về cái uh, ờ, ờ, ngày cái cái cái phần mà uh, tiêu dùng thì cũng đồng ý là cái uh, cái cái ngành bán lẻ và ngân hàng thì đều sẽ là những cái ngành trong dài hạn nó sẽ được hưởng lợi thì vấn đề là đầu tư vào nhóm ngành này như thế nào thì vẫn nhắc lại <laughs> cái câu đã nói là mọi người hãy nhìn hãy quên năm 2020 đi hãy quên kết quả kinh doanh 2020 đi mà hãy nhìn vào những gì mà các doanh nghiệp họ đang làm trong năm nay để quyết định đầu tư ví dụ các doanh nghiệp mà họ tận dụng cái giai đoạn mà cả thị trường khó khăn như thế này để họ mở rộng họ tái cấu trúc và họ chuẩn bị cho một giai đoạn tăng trưởng mới ấy, thì đấy sẽ là những cái cơ hội tiềm năng cho nhà đầu tư đặc biệt là trong cái cái cái cái, cái xu hướng mà uh, tăng trưởng kinh tế là không thể đứt gãy trong vòng trong vòng 10 năm tới được có thể nó bị gián đoạn trong vòng 1 đến 2 năm thôi thì những ông nào chuẩn bị tốt hơn thì những cái ông đấy sẽ là những người trở lại mạnh mẽ nhất thì đấy là cái quan điểm đầu tư đối với những ngành này rồi đúng là có một cái view khá là toàn diện rất là chi tiết nữa và anh thậm chí có tầm nhìn đến 10 năm <laughs> rồi thế thì à, nhưng mà bây giờ anh Tuấn nhìn trên các cái này này anh có bổ sung thêm cái gì nữa không Tuấn có bổ sung thêm cái gì ngoài những cái à, story này nữa không và góc độ các investment team thực ra thì à, nếu như mà nói về các dịch chuyển về tăng tăng trưởng kinh tế dài hạn và dịch chuyển chuỗi giá trị ấy, ừ. thì cả hai cái này phải link đến một cái đấy là nhu cầu điện của Việt Nam sẽ cần phải gia tăng trong vài năm tới vì tốc độ tăng trưởng cái tiêu thụ điện lúc nào nó cũng sẽ gấp rưỡi cái GDP và đặc biệt là thu hút các cái bất động sản khu công nghiệp thì chắc chắn là cái nhu cầu điện cũng sẽ tăng ừ. cả nước nữa thì nó là câu chuyện nó liên quan đến nhau thì chắc là liên quan cái cái cái nhu cầu điện gia tăng thì những cái doanh nghiệp mà có thể có ngành nhiệt điện có khả năng tăng công suất trong vài năm tới là một trong những ngành được hưởng lợi còn và những cái doanh nghiệp mà hạ tầng điện nữa như là những cái mà sẽ sẽ sẽ được ờ, sẽ sẽ là câu chuyện có thể được kể vài năm tới còn à, nếu mà nói về ngành điện ngắn hạn thì chắc là có thể mọi người à, có thể quan tâm đến cái phần về thủy điện vì từ đầu năm nay thì mọi người cũng sợ là năm El Nino nắng nóng nhiều thì khiến cho cái ờ, nhu cầu ờ, về cái, cái lượng nước nó ít và cái sẽ phải huy động điện than nhiều ấy thì nhưng mà có vẻ như là sau cái giai đoạn mà một tháng vừa qua thì mùa mưa quay lại và nó có vẻ là tích cực ở à, nhiều nước hơn so với so với kỳ vọng trước của mọi người thì có thể mọi người sẽ phải cân nhắc lại về câu chuyện đầu tư trong ngắn hạn của ngành điện thay vì là điện than thì lại có thể là cuối năm nay mình sẽ phải chuyển hướng sang là thủy điện chứ không phải là điện than nữa thì đấy là ừ, hai cái bổ sung cho cái bức tranh đầu tư hiện tại rồi như vậy là anh Tuấn uh, bổ sung thêm đó là nhóm điện và hạ tầng điện đúng không ạ thì à, còn anh Tùng anh có bổ sung gì thêm về các cái investment team không cái câu chuyện đầu tư không à, em nghĩ thì chúng ta nhìn này là nhìn một chiều Rồi. tức là đầu tư thì để form thị trường đúng không ạ thì là suy nghĩ ở một tầng nó khác hơn một chút thì cái chúng ta nhìn đây là đều là các câu chuyện tốt đúng không ạ thì chúng ta muốn pick cổ phiếu upper form thì chúng ta phải nhìn được cổ phiếu mà nó tốt hơn cái mà mọi người cho là tốt đúng không ạ thì thực ra còn ở khía cạnh ngược lại nữa về cái ngược lại nó lại có những câu chuyện xấu oh. ừ. câu chuyện xấu mình cũng có thể nhìn mà ừ. câu chuyện xấu nhìn thì thị trường lúc đấy nó ví dụ đao giá rất là mạnh nhưng thực tế thì nó chưa xấu đến mức như thế chẳng hạn đúng không ạ thì em nghĩ là chưa <laughs> chưa còn được kê đây à, và lý tưởng nhất là gì ạ lý tưởng nhất là kết hợp cả hai cái đấy này tức là sao tức là trong ngắn hạn thì là không xấu như là mọi người tưởng là xấu và trong dài hạn thì nó lại tốt hơn là cái mà người tưởng là tốt à, thì nếu mà mua được cái <laughs> cơ hội như thế thì em nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp cho mình mua được mức giá hợp lý mà là nắm giữ được cổ phiếu tuyệt vời trong dài hạn Ừ, okay. trường phái đây con contrarian là <laughs> dạ, đi ngược đám đông đúng không ạ rất trí mà sơn dạ, tùng nhà đầu tư rất trí mà dạ. chắc chắn là sẽ nhìn ở cái tầng nó nó, nó, nó sâu hơn xem là phản ánh ở mức độ như nào để chúng ta tìm ra những cái cổ ok cái phần đó thì chúng ta có thể nói trong chi tiết thêm ở đoạn sau một chút vì nó sẽ liên quan đến những cái story cụ thể à, này kia các bạn như nào đúng không ạ là như vậy rồi thế thì bây giờ chúng ta chúng ta có thể đi vào chi tiết hơn một chút nhé ví dụ như trong cái nhóm bán lẻ đi thì à, các panelist có bổ sung hay là bình luận gì thêm các cái cơ hội cụ thể trong cái câu chuyện này ngoài những cái mà nãy em phục đã đã nói cũng cũng khá là rõ rồi thì uh, à, tiếng hạn như hòa có bình luận gì thêm trong cái nhóm bây giờ ta đi vào chi tiết ha một số nhóm nhỏ nhỏ hơn bên trong một chút Thực ra cái ngành bán lẻ là một trong những cái ngành mà xương sống và đóng góp ờ, chủ yếu cho GDP ở Việt Nam và cái việc thu nhập khả dụng ờ, tăng lên mạnh mẽ sau khi vượt GDP đồng người vượt mốc 3.000 đô ừ. thì ờ, cái nhóm ngành bán lẻ sẽ là hưởng lợi nhiều nhất chính vì vậy mà tất cả các cái quỹ đầu tư nước ngoài khi mà nhắm đến Việt Nam họ cũng không bao giờ có thể bỏ qua được cái nhóm ngành bán lẻ à, và nếu trên phương diện là nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta sẽ nên chọn ờ, ờ, những cái doanh nghiệp hàng đầu mà chúng ta phải có cái đánh giá về ban lãnh đạo thứ nhất là về tầm nhìn của ban lãnh đạo về năng lực của ban lãnh đạo à, về à, nói qua về cái năng lực của ban lãnh đạo thì rõ ràng là à, sẽ dựa trên cái quá khứ 3 đến 5 năm gần nhất à, nếu như mà doanh nghiệp đó làm tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng đấy là ban lãnh đạo có năng lực tốt còn những cái doanh nghiệp mà chúng ta à, trong quá khứ chẳng hạn hai ba năm gần đây không có một cái động thái gì cụ thể về hoạt động kinh doanh có mức tăng trưởng thì rõ ràng chúng ta nếu như mà chúng ta đặt quá nhiều niềm tin vào một cái sự tích cực trong ngắn hạn hoặc là một hai năm tới thì ờ, cũng có thể là, là, là sẽ bị phụ lòng nếu như chúng ta không thực sự biết là ban lãnh đạo à, đang làm gì với doanh nghiệp à, đấy là về năng lực của ban lãnh đạo và đặc biệt thứ hai là trong uh, chúng ta có thể nhìn là uh, đạo đức kinh doanh của bạn lãnh đạo đó uh, nếu như mà những cái doanh nghiệp trong nhóm ngành không chỉ nhóm ngành tiêu dùng đâu uh, tất cả như uh, doanh nghiệp khác thì bạn lãnh đạo mà có cái đạo đức kinh doanh tốt uh, luôn đứng uh, bảo vệ lợi ích uh, của cổ đông ví dụ uh, tôi lấy ví dụ như là thường xuyên là uh, quan tâm đến những cái sự kiện ảnh hưởng trái chiều À, đến cổ đông cũng như là không có những cái mua bán à, quá tích cực à, dẫn đến ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư đấy là những cái doanh nghiệp ban lãnh đạo tốt và đặc biệt là phải luôn luôn là nếu như mà doanh nghiệp mà thu được lợi nhuận thì sẽ sẵn sàng là trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông thì mặc dù ít hay nhiều nhưng mà cái việc có trả cổ tức bằng tiền mặt à, tiền mặt cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng đó thì à, điểm qua về cái nhóm ngành tiêu dùng thì nổi bật nhất vẫn là những doanh nghiệp blue chip hiện tại của Việt Nam ừ. à, đấy là Mobile World đấy là P&J à, gần đây thì có DigiWorld à, DigiWorld cũng là một công ty cũng có một cái sự thay đổi rất là lớn về cái chiến lược kinh doanh và cũng đi từ một cái công ty có quy mô vốn hóa vừa phải dưới một nghìn tỷ bây giờ cũng đã vài nghìn tỷ thì đấy là một gương mặt mà khá là tốt cho nhà đầu tư có thể nghiên cứu rồi à. À, vậy anh Hoàng có à, đưa thêm cái quan điểm và cái cách anh ấy nhìn à, một cái doanh nghiệp như nào và đặc biệt là có nhấn mạnh đến cái yếu tố ngoài yếu tố là cái ngành nó hấp dẫn ra sao thì còn là cái năng lực của ban lãnh đạo về tầm nhìn và cái à, đạo đức đúng không thực thi cam kết cho cổ đông như nào nữa thì anh ấy có nhắc đến một số cơ hội à, cụ thể như là MWG, VNJ và DigiWorld đúng không? Thế còn các chuyên gia khác có bổ sung bình luận gì thêm hay không trong à, trong, trong, trong quá trình mà chuẩn bị cho số đi Insight này ừ. thì em có suy nghĩ về việc là nếu mà chúng ta đầu tư cho 10 năm tới đúng không ạ? Thì 10 năm tới Việt Nam mình sẽ như thế nào? Ừ. Thì muốn nhìn Việt Nam mình 10 năm tới như thế nào thì chúng ta nhìn sang các nước ở Đông Nam Á mình đúng không ạ? À, Thái Lan, Malai, Indo hoặc Philippines chẳng hạn đúng không ạ? Thì nhìn xem xem là ở những nước đấy thì những doanh nghiệp nào là lớn nhất câu chuyện của những doanh nghiệp đấy như thế nào ừ. thì em khá là ấn tượng với cả ở bên Thái Lan có một công ty là bán lẻ là CPO nữa là họ sở hữu mô hình khá giống thế giới di động là họ sở hữu khoảng 12.000 chuỗi cửa hàng như kiểu bách hóa xanh à và anh Quang và các mọi người có biết vốn hóa công ty là bao nhiêu không ừ, Vốn hóa công ty đấy là 17 tỷ đô và vốn hóa của thế giới di động hiện tại là khoảng 1,6 đến 1,7 tỷ đô. Đó, và ừ, thế giới rộng thì hiện tại đâu đấy có khoảng tầm hơn nghìn rưỡi tầm hơn ba ngàn ừ, về chuỗi bách hóa xanh là khoảng tầm ờ, hơn tầm khoảng một nghìn rưỡi là cửa hàng bách hóa xanh ừ. Đó. còn chuỗi của của Seven Eleven của CP là 12 ngàn 12 ừ. ngàn cửa hàng thì câu hỏi đặt ra là trong vòng 10 năm tới ừ, cái chuỗi tính riêng cái chuỗi bách hóa xanh này của thế giới động có trở thành một cái mô hình giống như của CP được ở Thái Lan được hay không để được định giá là 17 tỷ đô nếu mà được như thế thì là tăng giá gấp 10 lần đúng không ạ về giá ừ. trị vốn hóa 10 lần trong 10 năm tới thì như vậy nó có khả thi hay không nó có liệu thì liệu có làm được hay không thì em nghĩ đấy là một câu chuyện khá là hay để mình kiểu đào sâu hơn ừ. nhưng mà tuy nhiên thì ờ, mình ờ, mình so sánh cái ờ, yếu tố quá khứ ấy. mình cũng và... Vâng. coi thử xem nữa là liệu giai đoạn này nó có cái gì nó thay đổi không đúng rồi vì nó cũng có nhiều câu chuyện rồi mình áp dụng y lập phương quá khứ khi là sai đúng ví dụ rồi. bây giờ cái à, chúng ta nhìn thấy là cái xu online nó, nó khá là nhiều á cho nên là những cái mà triển khai về mặt bằng bán lẻ này kia cũng là một cái ẩn số rất lớn luôn đúng rồi à, thì không biết là mọi người có bình luận gì thêm ở đoạn này có ừ. nhìn thấy cái rủi ro ở góc độ đó hay không đúng không ạ à, thì chúng ta phải cho thêm ý kiến tôi tôi có ý kiến thế này tức là ở Việt Nam đặc thù là cái chi phí bán lẻ nó cái chi phí thuê mặt bằng nó chiếm tỷ trọng tương đối lớn ừ. so với cả cái mô hình bán lẻ ở những cái nước khác đặc thù là do là cái giá bất động sản Việt Nam và cái giá thuê nó cũng có phần cao hơn những cái nước ờ, khu vực chính vì vậy mà thời đại à, khi mà mọi thứ đã lên internet và clouding thì những cái doanh nghiệp nào mà có một cái sự chủ động cũng như là cái năng lực à, về về về số hóa thì sẽ có một cái lợi thế không chỉ về hoạt động kinh doanh đâu mà còn cả sức hút nhiều hơn đối với cả nhóm nhà đầu tư tiềm năng thì thì cái đấy là tôi nghĩ đúng là sẽ là quan trọng nhất và bản thân ờ, những cái doanh nghiệp mà trước đây chúng ta vừa mới nhắc đến ở phần vừa rồi ấy, thì cũng đang là những cái doanh nghiệp tận dụng khá tốt những cái mảng ờ, thương mại điện tử ừ. Đó tức là họ đi bằng cả hai chân họ không có buông một chân nào ừ. và họ rất chú trọng đến cái việc là thay thế dần một cái chân uh, truyền thống uh, qua mặt bằng uh, nhà phố hoặc là trung tâm thương mại thay thế dần bằng những cái kênh bán hàng online ừ. Tuấn có bình luận gì thêm trong nhóm này Ừ, không thì em đồng ý với cái quan điểm của anh Hoàng thôi thì chỉ bổ sung là nếu mà nhìn vào các cái um, doanh nghiệp bán lẻ thì nếu mà bản cá nhân em nhìn thì em sẽ nhìn vào hai hai hai thứ một là tốc độ mở cửa hàng nói gì thì nói tất cả những cái câu chuyện liên quan đến ngành bán lẻ đều là tốc độ mở cửa hàng và thứ hai uh, doanh nghiệp nào mở rộng được càng nhanh thì sẽ càng chiếm được lợi thế thứ hai đấy là khả năng thay đổi thích ứng với cái cái cái cái những cái điều kiện thì uh, như anh Hoàng còn nói cái chi phí mặt bằng bán lẻ là một trong những cái chi phí rất là nặng đối với cái các cái doanh nghiệp thì nếu mà mọi người để ý là đi dọc đường các mặt phố hay là đi phố các ừ, quanh bờ hồ bây giờ thì các cái cửa hàng cửa hiệu đóng cửa rất là nhiều yeah. à, thì có sự ừ, đợt giai đoạn vừa rồi thì có một cái gọi là một cái sự đấu tranh giữa những người thuê và người những người thuê nhà và những người cho thuê thế là một ông thì xin giảm xin hoãn và xin uh, uh, xin, xin xin thay đơn tạo hủy hợp đồng ừ. thì có những người thì họ có những nhà có những cái chủ nhà thì họ ok họ đồng ý giảm giá thuê trong giai đoạn này nhưng mà có một số nhà được nhà thì họ rất là cứng rắn họ bảo là phải giữ cái giá trị ngân nhà này nên họ quyết thà là không cho thuê thì đó cũng là câu chuyện mà MLG, PNJ và FPT Shop họ họ, trải qua trong giai đoạn vừa rồi và thì nếu như mà ai mà tích cực được hơn trong cái việc là tái cấu trúc lại cái hệ thống cửa hàng và đàm phán được giảm giá ấy, thì nó sẽ cắt giảm được một cái chi phí rất là rất là rất là lớn ở trong cái đoạn vừa rồi thì như chia sẻ của MLG trong giai đoạn vừa rồi thì họ bảo là năm nay cái mục tiêu của họ không phải là duy trì doanh thu họ chấp nhận là cái cái nhu cầu của thị trường nó sẽ giảm và không không biết trước được là bao giờ nó sẽ hồi phục nhưng mà họ quan điểm của họ là giảm nhu cầu giảm đến đâu họ cắt giảm chi phí đến đấy để giữ cái lợi nhuận không giảm nhiều hơn thì đấy là cái cách mà họ đang đối đối diện với cái cái giai đoạn khó khăn hiện tại thì thì đấy là cái mà mọi người có thể xem xét ngoài ra thì nếu mà câu chuyện này bán lẻ thì có thể kể thêm hai câu chuyện đấy một là cái nhóm về à, mà hiện tại thì có thể là tương ít đấy là cái về à, bán lẻ à, hàng miễn thuế mà ở Việt Nam thì chắc hiện tại mới chỉ có AST là câu chuyện mình có thể là là có liên quan một chút thì ở Hàn Quốc thì mọi thì mọi người đều biết hay là Thái Lan thì mọi người biết rồi cái phần bán lẻ miễn thuế là có cái tỷ trọng rất là lớn trong cái, cái quy mô bán lẻ của của, của của của của các nước thì bên thì nếu mà mọi người nhìn thì đợt vừa rồi thì Lotte họ cũng đã nhảy vào và làm 4 năm cái trung tâm bán lẻ ở của ở ở Hà Nội ở Nha Trang và Đà Nẵng thì đấy cũng là một cái miếng bánh ngon mà mà mà mà mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể là chưa khai thác hết thì để mà kể tên thì có hai doanh nghiệp ở Việt Nam có thể được hưởng lợi cái này một là ACV hay là ST tuy nhiên là cái mức độ chi tiết đến đâu thì có thể là phải mình phải được đào sâu cái thứ hai đấy là bán lẻ cũng như cái xu hướng bây giờ nói bán lẻ thì không thể nói bán lẻ truyền thống hay được mà hay bán lẻ à, về thương mại điện tử được mà về gộp chung thì cái cái xu hướng thương mại điện tử nó càng ngày càng tăng cái quy mô và thị trường thì không thể đảo ngược được thì mình có đầu tư vào Tiki, đầu tư vào Shopee các thứ không thì chắc là còn rủi ro bởi vì cái việc cái ngành thương mại điện tử sẽ là tất cả mọi tất cả mọi người đều sẽ thua trừ một người cuối cùng chắc là câu chuyện của Việt Nam nó cũng sẽ tương tự như thế nhưng mà các doanh nghiệp logistics và những nghiệp kho vận sẽ là những doanh nghiệp được hưởng lợi từ cái hệ sinh thái đấy và ở đây thì mình có thể kể đến là Viettel Post hay là các doanh nghiệp về cảng biển à, nếu như mà sau này cái cái việc mà bán lẻ xuyên biên giới mà có thể được đẩy mạnh thì đấy là những cái mà mình có thể đầu tư theo với câu chuyện bán lẻ và bán thương mại điện tử của Việt Nam. Ừ. Rồi anh Tuấn vừa có cái bổ sung ờ, khá là thú vị. Là anh đang nhắc đến ờ, một cái mạng mới là bán lẻ hàng miễn thuế thì cả hai cái ờ, doanh nghiệp có liên quan trong này là AST và ACV, ACV và AT e đúng không? Và ngoài ra thì cái câu chuyện bán lẻ và thương mại điện tử có thể là nó nhiều tricky trong cái mạng thương mại điện tử nhưng mà khi mà đi combo kỹ vô các cái phân khúc ví dụ như logistics hay là các mấy cái, cái liên quan thì có những cái ờ, cây có thể hưởng lợi được từ cái này ví dụ như Viettelbox hay là một số doanh nghiệp trong ngành cảng biển đúng không ạ rồi, em okay. em bổ sung thêm một chút thông okay. tin về viettel Viettelpost ấy. Mời Tùng. Thì thực thực ra cái này là thông tin từ phía nhân viên theo được biết là bên đấy chi phí lương và kiểu tình hình kinh doanh khá là khó khăn. À, thế à. và thực tế cũng và thực tế đấy là lương khá là thấp và kiểu làm thì tăng giờ làm và giảm lương ấy ừ. cũng chưa biết nguyên nhân vì sao nhưng uh, một trong những cái bạn đã chia sẻ là kiểu có sự cạnh tranh từ các cái đối thủ như kiểu ra hàng nhanh hay chẳng hạn đó. cho nên là dường như là tình hình khá khó khăn hơn ừ. và có cái trang thương mại điện tử vỏ sò ấy thì là có một cái điểm này em thấy khá là đáng đáng đáng ngại ấy đáng quan ngại là tức là khi mà lãnh đạo bên đấy đưa, đưa trang ấy ra thì ờ, tại vì phải có doanh số để báo cáo lên cấp trên cuối cùng là phải nhân viên ở bên dưới là phải mua hàng phải mua hàng chính trang đấy mà trong khi là <laughs> cái giá nó lại cao hơn ừ. thì em cảm thấy nó có một cái vấn đề về gì đó về quản trị nó không được tốt ừ. kiểu như là lãnh đạo đưa ra làm nhưng sao phải ép bên dưới làm ra để tạo ra doanh số trong khi là về mặt kinh tế thị trường như thế nó không đúng lắm ok thì cái này cái này chúng ta coi như đó là một dấu hiệu này ha à, đúng không để mà chúng ta có thể đào theo lý thuyết con rán thì à, <laughs> ok anh nghĩ là hoàn toàn rất là hợp lý để mà chúng ta dạ, cũng à, cần phải nhân, nhân, theo nhân dõi tiện, thêm đúng nhân, không? Nhân tiện ừ. thì em chia sẻ. Chính xác. À, đúng rồi, cái view chúng ta cứ bổ sung thôi, à. mỗi một góc nhìn mà, đúng không ạ? Rồi cái thứ hai là hồi nãy uh, chúng ta có nhắc đến cái nhóm về ngành ngân hàng. Thì thì đây cũng là một câu chuyện mà mình nghĩ cũng khá nhiều tranh cãi đúng không? À. Thì dạ. không biết là các chuyên gia có bổ sung gì thêm uh, ngoài cái view mà em phục đã đưa ra em khá thích cái nhóm này một số đặc điểm đưa ra rồi thì à, xin mời à, các chuyên gia mời hoàng à, đúng là ngành ngân hàng là sẽ luôn luôn là kênh dẫn vốn đến ờ, của công chúng đến những cái doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn à, thì trong cái ờ, quá trình ờ, phát triển 10 năm qua chúng ta cùng nhìn lại thì uh, những cái giai đoạn khó khăn nhất ví dụ như là khi bất động sản nó đang có dấu hiệu là chậm đóng băng thì hệ thống ngân hàng của chúng ta đã có một cái lần gọi là thử cái chịu áp lực à, và trong giai đoạn đấy cái trái phiếu VAMC của ngân hàng nhà nước đã ra đời và đã là một cái phương thức gọi là giúp hệ thống ngân hàng của chúng ta vượt qua những cái bão tố của giai đoạn 2011 đến 2015 thì trong cái giai đoạn đó thì chúng tôi có đi tìm lại và nghiên cứu thì uh, tất cả những cái số liệu về hiệu suất sinh lời của hệ thống ngân hàng của chúng ta vẫn ờ, tương đối tốt ừ. à, tuy nhiên thì cái mức sinh lời à, trong giai đoạn đó nó chỉ trung bình đâu đấy là khoảng từ 9 đến 10 phần trăm mức à, sinh lời trên vốn chủ sở hữu so với cái mức à, trước đó là khoảng từ 16 phần trăm đến 20 phần trăm tức là đâu đấy là nó bị giảm khoảng 50% hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống. À, tất nhiên cái mức giảm 50% đó là có thể là chưa phản ánh đầy đủ à, những cái khó khăn của giai đoạn 2011 2015 à, do cái hiệu ứng à, gọi là dàn đều những cái khoản trích lập đúng không thì thì thì cái mức à, giảm 50% của suất sinh lời của hệ thống ngân hàng không phản ánh đầy đủ hết tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là cái giai đoạn à, hiện tại à, hệ thống ngân hàng của chúng ta đang ừ, có thể có coi là tốt hơn và có quy mô lớn hơn tương đối so với cả cái giai đoạn 2011 2015 thì chính vì vậy cái mặt bằng ờ, định giá của các cổ phiếu ngân hàng của chúng ta hiện tại à, đang khá là hấp dẫn nếu mà so với lịch sử 10 năm thì ờ, tôi nghĩ là nếu xét về về mặt ờ, nếu coi các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng là một nhóm cổ phiếu mang tính chu kỳ tức là khi bạn trải qua chu kỳ uh, tăng trưởng kém rồi bạn lại trải qua chu kỳ tăng trưởng nở rộ rực rỡ thì chúng ta đang ở cái giai đoạn có phần là hơi hơi kém và bi quan thì rồi nó sẽ quay trở lại cái mức mức nở rộ thì điều nhà đầu tư cần làm gì khi cái giai đoạn gọi là mùa đông đến thì thì rõ ràng nếu mà suy nghĩ về mặt tài sản và đặt cược vào một cái à, sẽ phục hồi rất là tốt đẹp à, sau đó như những gì đã đã trải qua thì thì mức định giá hiện tại của hệ thống ngân hàng là rất hấp dẫn theo tôi đánh giá như vậy và ừ. những cái à, tôi có thể kể tên những cái hệ thống ngân hàng à, những cái ngân hàng mà à, có vốn quốc doanh nhưng mà có hiệu suất sinh lời rất là tốt ví dụ như là ngân hàng thương mại cổ phần quân đội à, MB đúng không? À, hoặc những cái ngân hàng à, về ờ, tư nhân có cái mức ờ, có cái bước đột phá cũng như là cách quản trị ờ, cấp tiến ví dụ như Techcombank là những ngân hàng hoặc là VPBank cũng là những ngân hàng tôi đánh giá nó cũng sẽ luôn luôn đảm bảo được cái mức tăng trưởng trung bình của toàn cái ngành và ngành của của chúng ta đó và nếu mà trong một cái chu kỳ khoảng 3 5 năm thì đây là thời điểm những nhà đầu tư có vốn trường à, nên phân bổ đầu tư vào hệ thống ngân hàng ừ. mà tuy nhiên thì à, ví dụ như là gần đây chúng ta thấy là khi mà covid xảy ra thì mình nhìn cái cách điều hành nha của chính phủ và ngân hàng à, nhà nước thì mình thấy là rất là ưu tiên hệ thống ngân hàng bởi vì cái trụ này trụ rất là quan trọng nếu mà nó không vững thì, thì, thì sau covid thì lấy cái gì để mà làm xương sống để mà hồi phục được các doanh nghiệp được đúng không ạ cho nên là ví dụ làm thì cái như kiểu là không uh, trích lập ngay lập tức một số cái ngành mà bị ảnh hưởng này kia vân vân đúng không ạ thế thì xét trên cái phương diện đó thì nó là hỗ trợ nhưng mà nó làm cho cái con số mà nó biểu hiện ra nó sẽ không phản ánh hết được cái thực chất nó như nào đã đúng không ạ thế thì ờ, các các ờ, chuyên gia đã tính đến các cái yếu tố đó vô trong cái phần mà khi mình nhìn cả triển vọng lợi nhuận hay là cái chất lượng tài sản hay là cái định giá trong cái bức tranh đó chưa đúng không ạ ý là ý là cái, cái sự phản ánh giá mà anh nói là giảm hay anh phục cũng nói giảm á, thì là nó tính hết các cái yếu tố đó chưa đúng không ạ vì là rõ ràng là ngành chu kỳ và bị ảnh hưởng hít rất nhiều trong cái chu kỳ mà có những câu chuyện xảy ra tương tự như này Tuấn có bình luận gì thêm ờ, trong câu chuyện này thì chắc là em sẽ không có quan điểm nhiều nhưng mà có một con số chắc là có thể nó sẽ liên quan đến ngành ngân hàng đó là khi mà kết quả kinh doanh quý 2 của tất cả các doanh nghiệp họ công bố ấy thì ờ, có hai chỉ số một là chỉ số đòn bẩy tài chính nợ trên vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp ấy thì à, không đổi vẫn là 0,67 vẫn là 67 phần trăm thứ hai đấy là cái cost of debt tức là tỷ lệ chi phí lãi vay thì nó lại tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý 1 nghĩa là các doanh nghiệp ngân hàng họ chưa chưa đến mức mà phải giảm cái lãi chi phí lãi vay cho các doanh nghiệp nếu mà nếu mà xét ở cái góc độ điều hành thì là cái việc nhân ngân hàng nhà nước bơm tiền ra nó chưa phản ánh đến cái lãi suất cho vay đối với các các doanh nghiệp tuy nhiên nếu mà nhìn đối với các ngân hàng thì à, đến giờ họ vẫn chưa bị hit bởi vì là lãi suất huy động hạ rồi trong khi đấy mà lãi suất cho vay thì chưa hạ theo tương ứng thì um, bất kể là kể cả cái nợ xấu họ có tăng nhưng họ chưa dịch lập thì cái cái điều cái gap của nó họ tăng lên nó cũng nó cũng phản ánh cái việc là um, họ tốt cũng là cũng cũng có lý do chứ không chỉ đơn giản là không không được trích lập không không phải trích lập thì đấy là cái mà cái cái view của em nhìn để đối với ngành ngân hàng có thể nó cái cái điều đấy nó không không không duy trì được mãi trong đến quý 3 quý 4. Ừ. Tuy nhiên là nếu mà ở sắc góc độ là em nhìn ở trên cái dữ liệu nó phản ánh thực ở trên nền kinh tế thôi thì à, em thấy là cái, cái cái điều đấy nó nó vẫn nó vẫn vẫn là tốt đối với những ngành ngân hàng. Không tốt đối với cái điều hành của chính phủ và các doanh nghiệp khi mà chi nhưng mà đối với ngành ngân hàng thì nó vẫn là ok. Ừ. Nhưng mà như nói là ngân hàng bao giờ nó có độ trễ đúng không? nó có độ trễ ví dụ như ông cho vay cái khi bút thể hiện lợi nhuận rồi nhưng mà nợ xấu thì lại chưa thấy nó như nào một năm sau đúng không? đấy thì ờ, ok cái đó chúng ta theo dõi thêm thôi nhưng mà mình cũng tổng kết lại là view của các chuyên gia là đánh giá rất cao đặc biệt là về ngành về dài hạn trong cái nhóm ngành ngân hàng này không biết là tùng có quan điểm gì khác cả các chuyên gia quan điểm của em hơi khác một tí rồi, mà okay. hơi khác một tí là theo em cái những cái lợi thế của ngành ngân hàng hiện tại ấy, nó đến rất lớn từ cái việc là người dân không có nhiều lựa chọn đầu tư khác tức là người dân ở Việt Nam mình ngoài đầu tư bất động sản ra thì số tiền còn thừa là đem gửi ngân hàng đa số mọi người như thế cái số lượng mà chúng ta đang nói về các nhà đầu tư mà có thể đầu tư cổ phiếu trái phiếu ấy, hiện chiếm tỷ trọng rất là ít cho nên là phần lớn lợi nhuận của của ngân của ngân hàng ấy, đến từ cái việc là cái ờ, thị trường tiền gửi ấy nó rất kém cạnh tranh cho nên là chi phí vốn của hệ thống ngân hàng thấp thì từ đấy họ có một cái biên lợi nhuận tốt chúng ta nhìn thấy là ok thì bức tranh tăng trưởng rất là ok nhưng cái tương lai năm 15 tới cái đấy nó có tiếp tục hay không nếu mà người à, người dân có nhiều sự lựa chọn hơn ví dụ như là thay vì gửi lãi suất ngân hàng 6 phần trăm trong 12 tháng còn nếu mà gửi 6 tháng bây giờ chỉ có 4,4 phần trăm họ đi đầu tư trái phiếu đúng không ạ họ đi mua cổ phiếu trong trong dài hạn chẳng hạn thì lúc đấy là cái cái cái cái ngân hàng gặp sự cạnh tranh từ các sản phẩm thay thế ừ. đúng không ạ thì cái biên lợi nhuận của họ sẽ phải giảm xuống bây giờ nếu mà tương lai 15 tới uh, hoặc là 20 năm tới đi cái bức tranh của ngành ngân hàng như thế nào sẽ phụ thuộc vào cái hệ thống tài chính của Việt Nam mình đi theo hướng nào đi theo hướng nào đây cũng nghĩa là ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn ngân hàng nó chỉ chiếm khoảng tầm 20 30 phần trăm trong cái thị trường vốn của nền kinh tế thôi như Việt Nam mình đâu đấy chắc em nghĩ chắc phải 90 phần trăm đúng không ạ thì nếu mà Việt Nam đi theo cái mô hình đấy thì cái cái lợi nhuận của ngân hàng có thể nó sẽ không phát triển được mà lúc đấy là cái vai trò các công ty chứng khoán vai trò các công ty quản lý quỹ thì cái lợi nhuận nó sẽ phải chia sẻ cho toàn bộ hệ thống như hơn các công ty ờ, bảo hiểm đó chẳng hạn ừ. đó. còn nếu mà ok nếu Việt Nam mình duy trì được cái ờ, hệ thống ngân hàng nó là thực ra nó là một hệ thống đóng một ông đi từ đầu đến cuối còn cái hệ thống kia là hệ thống mở thì ờ, đấy là mô hình của em nghĩ là mô hình của châu Âu ừ. châu Âu thì ở châu Âu thì là hệ thống ngân hàng đóng vai trò là 80% là thị trường cấp vốn cho toàn bộ nền kinh tế thì em nghĩ là nếu mà <laughs> đi theo mô hình đấy thì chúng ta đầu tư theo ngân hàng thì ok còn nếu mà nó gặp sự cạnh tranh kia thì ok em đồng ý là ngân hàng vẫn tốt nhưng mà có thể nó không tốt như là mọi người kỳ vọng như vậy Ừ, nó cũng có thể là một quan điểm đúng không? À. đưa ra là chúng ta nhìn thêm ý à. là anh nhìn dài hạn hơn thì hệ thống ngân hàng mà nó enjoy được cái câu chuyện suốt nhiều năm qua và. Vâng. sẽ bị cạnh tranh thực và. tế là bây giờ cũng đang thấy là cạnh tranh rồi đấy và. đúng không? khi mà người dân cũng ý thức là Ờ, thị trường chứng khoán là một kênh tích sản mà đặc biệt là các chuyên gia viên rất ra rã suốt ngày <laughs> là kêu là thôi ông đừng gửi tiền nữa, ông chỉ qua đây đúng không thì trực tiếp là ngân hàng bị cái áp lực từ cái phần đó mình nghĩ vâng. là có tuy nhiên thì cũng có thể là cả cái miếng bánh vì thật ra là tổng GDP mình vẫn còn bé mà vâng. đúng không miếng bánh toàn nền kinh tế này nó bự lên thôi mà những cái phân khúc khác nó bự lên đúng. thay cho ngân hàng bây giờ đang dominate thì ngân hàng vẫn sẽ ngon nhưng mà những ngành khác cũng ngon à. cũng có thể là một cái view mà chúng ta sẽ nhìn nhận thêm đặc biệt là ví dụ như bây giờ mình nhìn vào cái cơ cấu á, cái phần mà thu nhập ngoài lãi vâng. ngân hàng tỷ trọng nó còn nhỏ ví dụ nó tăng được cái phần dịch vụ lên thì nó offset ra cái kia vâng. à. đó là một câu chuyện ừ. ok bây giờ ta qua thêm ờ, những cái investment thêm khác vừa rồi ta nói hai ngành rất lớn đúng không à, bán lẻ và ngân hàng thế còn bây giờ về trong cái câu chuyện của của nước thì thì anh ờ, anh phục anh phục có muốn bình luận gì gì về cái mạng nước này không theo cái view của anh thì ờ, cơ hội với cái ngành này như thế nào thực sự là về ngành nước thì ở Việt Nam nó khác với các nước khác trên thế giới đó là tỷ lệ sử dụng nước của người dân vẫn còn thấp rồi là các cái khu công nghiệp đang phát triển rất mạnh à, ờ, GDP tăng rất mạnh làm cho cái nhu cầu nước thì tăng rất là cao cao từ việc kinh tế gia tăng cao từ việc người dân sử dụng nước gia tăng ví dụ như trước kia thì người ta đi tắm người ta có một cái chậu 20 lít là đủ sau đó thì vòi hoa sen sau đó thì đến uh, bồn tắm rồi sau đó là nhà nhà lại có bể bơi chẳng hạn ừ. thì cái nhu cầu nước thì nó tăng theo rất là cao thì ngành nước lại là một ngành có lợi thế cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ ở chỗ là nếu mà bạn đào một đường ống nước đến một khu dân cư bạn bán thì tất nhiên là không có ông thứ hai đào để cạnh tranh cả đó nó vừa tăng trưởng lại vừa có lợi thế cạnh tranh mạnh thế cho nên nếu đầu tư lâu dài về ngành này thì em cho rằng là rất là tốt bên cạnh đó còn một cái yếu tố rất đáng chú ý nho nhỏ thôi đó là giá của nước ở Việt Nam rất thấp còn có tiềm năng tăng giá được rất cao ví dụ ai đó mà dùng điện hết khoảng độ 2 triệu thì dùng tiền nước đâu đó thì chỉ độ 100 ngàn thôi một à, tháng thôi thế thành ra cái ngành nước ấy cái việc cái dư địa còn tăng giá của nó cũng rất là cao rất là cao tuy nhiên thì à, nó cũng có một cái điểm yếu như anh Tuấn cũng vừa trao đổi đó chính là việc là các cái doanh nghiệp nước ấy niêm yết trên sàn về cơ bản khá là nhỏ thanh khoản khá là thấp thế thành ra cơ hội để sở hữu nó thì cũng không phải rộng mở cho những nhà đầu tư có vốn lớn đó những ai mà có vốn tương đối nhỏ và chịu khó nhặt thì có thể có những uh, sở hữu được cái cổ phiếu này tuy nhiên nếu vốn lớn thì rõ ràng là chúng ta không thể tham gia cái ngành này ừ. và trong cái ngành nước thì uh, có hai cái công ty là có thanh khoản hơn cả đó là thủ dầu một và bình dương Ờ, tuy vậy thì chúng ta cũng phải lưu ý một phần là uh, nói chung là nhà đầu tư thì cũng đang đang chưa trả lời được cái câu hỏi là liệu ban lãnh đạo họ theo hướng như thế nào. Ừ. Chính vì thế cho nên đấy là một cái ẩn chúng ta nên đánh giá khi nếu chúng ta có phân bổ vào ngành nước. Còn rõ ràng ở trên sàn thì có hai cái doanh nghiệp này là có thanh khoản để có thể tham gia. Rồi ok, cảm ơn anh Phục. À, ờ, không biết là các uh, bạn list khác uh, muốn comment gì thêm uh, trong em, cái team đầu tư này không em em bổ sung một chút bổ sung ý kiểu phục một chút em nghĩ là ừ. phục thì nói là ngành nước là ngành có lợi thế cạnh tranh rất là mạnh thì nó là đúng rồi nhưng, <laughs> nhưng bù lại nó sẽ bị một cái điểm đấy là giá nước sẽ bị à, control bị điều khiển bởi nhà nước ông muốn tăng giá thì ông phải xin nhà nước tăng chứ ông, ông, ông tự ông tăng không không được Ừ. thì đâu đấy nó sẽ rơi vào tình huống mà nếu mà kiểu như là cái lợi nhuận của ông cao quá thì nó sẽ trông nó hơi chúng nó không được đẹp lắm nếu mà đông đứng vai trò là ông nhà nước ông quản lý ông ừ, cân bằng quyền lợi giữa người tiêu dùng và và doanh nghiệp chẳng hạn thì phúc lợi xã hội và vâng, thì nhìn về dài hạn thì cái tỷ suất lợi nhuận em nghĩ nó chỉ tầm 15% đổ lại thôi nếu mà cao cùng lắm 20% đổ lại ROE đấy nếu mà ông cao quá thì nó sẽ rất là khó thì ừ, để đầu tư dài hạn những doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào ngành nước ấy vì sao họ quyết định đầu tư mặc dù ừ, em nghĩ là về dài hạn họ nhìn thấy cái đấy là tại vì họ sẽ dùng đòn bẩy họ sẽ có vay nợ để họ đầu tư cái dự án đấy thì ví dụ 15% đòn 7 12 ờ, thì nó sẽ tăng lên 30% đúng không ạ? Ừ. Thì còn nếu mà nhà đầu tư cá nhân mà <laughs> đầu tư thì và chúng ta nắm dài hạn thì nó sẽ bằng với cả tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp đúng không ạ? Ừ. Thì có thể là nó sẽ không thực ra là à, mình phục vụ rất đông nhà đầu tư đúng không ạ? Thì có nhà đầu tư thì thích ờ, kiểu là độ cao cao, à, có người thì thích ở mức độ ổn định hơn. Vâng. Đấy, thì chúng ta cứ cho họ một cái sự lựa chọn đúng không ạ? Vâng. để Họ kết hợp vô thì nó thành vâng. một cái danh mục phù hợp nhất cho mình à, đúng không ạ à. đấy là như vậy à. à, về về cái ngành nước thì tôi có ý kiến nhanh này Được. Dạ. tức là rõ ràng là nước là quan trọng bậc nhất rồi à, nhịn ăn hay là nhịn uống thì đều không được cả à, cái bill của tức là cái cái hóa đơn tiền nước cũng rất là thấp so với hóa đơn tiền điện ừ. đúng không các chuyên gia vừa nói à, thế tuy nhiên thì cái mức tăng giá là sẽ bị giới hạn bởi ban nhân dân các ờ, địa phương sẽ không thể nào phải đảm bảo an sinh xã hội ừ. đấy vì nó quá quan trọng đấy tránh cái việc đấy khi mà giá điện đã được đã đã đã cao thế thì giá nước thì cố gắng là kiềm chế thế thì uh, tuy nhiên thì cái tính bền vững như thế thì sẽ có cái cái phân khúc đầu tư về ngành nước đấy là trái phiếu của ngành nước ừ. thì lại là một cái rất là là hay thì nhà đầu tư nếu như quan tâm ngành nước thì hãy đầu tư vào trái phiếu ngành nước thì tốt hơn là cổ phiếu ngành nước ừ. hiện tại Đấy, đó cũng là một gợi ý khá là thú vị của anh Hoàng đúng không ạ ok chúng ta sang tiếp à, cái nhóm mà công nghệ thì à, đây là một câu chuyện cũng khá là thú vị nhưng mà tuy nhiên hồi nãy thì anh Tuấn cũng có một cái bình luận là nếu mà gọi là classify tức là phân loại các cái doanh nghiệp Việt Nam vào cái nhóm này thì nó cũng đang à, hơi gượng ép một tí đúng không ạ ý là như vậy thì không biết là các chuyên gia có bình luận gì về cái phần này không vâng phục vâng thì uh, về cái vấn đề này thì em xin trao đổi một chút tức là cả về xu hướng công nghệ thì là tất yếu rồi thì à, không nhất thiết phải là một doanh nghiệp là làm công nghệ lõi mới được hưởng lợi đúng không Ok. thế thành ra những cái doanh nghiệp phụ trợ cho công nghiệp lõi mà có lợi thế cạnh tranh rất mạnh thì cũng mang lại những cái giá trị rất là cao đúng không? rất là cao cũng giống ví dụ như là thép hòa phát chẳng hạn khi mà tăng trưởng đầu tư công có thể họ không sử dụng nhiều thép hòa phát nhưng mà lan tỏa đến những cái người dân xung quanh rồi rất nhiều người người ta xây dựng thì người ta lại dùng chẳng hạn đó thì rõ ràng là về cái xu hướng công nghệ tất yếu thì Việt Nam có nhiều cái lợi thế ừ. ờ, về nhân công giá rẻ là một cái lợi thế khá mạnh tiếp theo là người Việt học toán nhiều thế thành ra rất nhiều nước trên thế giới có cái dân số tương đồng Việt Nam thu nhập tương đồng nhưng mà không thể làm được cái lĩnh vực gia công phần mềm ừ. đó ừ. đó đấy là cái vấn đề liên quan đến học toán đó thì uh, từ những cái yếu tố đó thì uh, trong cái lĩnh vực này liên quan này thì FPT cũng là một cái cơ hội đầu tư mà rất bền vững và rất tốt ừ. à, có thể là mong muốn đột phá như các cái doanh nghiệp công nghệ như ừ, Apple hay này kia trên thế giới là một điều vô cùng khó khăn nhưng mà FPT nó lại khác hơn cái các cái công ty có cái lõi công nghệ ở Việt Nam khác đó là nó không bị lỗ ừ. công kia rõ ràng là kinh doanh rất hoành tráng đúng không ạ nhưng hàng năm bù lỗ cả vài chục phần trăm thì ông này là ông ấy bảo tôi không cần phải bốc không cần phải tăng trưởng rất mạnh nhưng mà tôi sẽ là một người có cái lợi nhuận ổn định bền vững và tăng trưởng ừ. đó thì về cái việc tăng trưởng rất mạnh thì không nhưng mà tôi cho rằng là FPT hoàn toàn có thể tăng trưởng khoảng 15% trong 5 đến 7 năm tới ừ. và với cái ROE cao cổ tức tiền mặt hàng năm cũng gần 5% so với thị giá thì đầu tư vào FPT chúng ta hoàn toàn có thể có cái cơ hội lợi nhuận trung bình 15 đến 20% một năm Ừ. trong ừ. 5 năm tới như vậy là cái lợi suất rõ ràng nó cao gấp khoảng 3 lần lợi suất ngân hàng ừ. cũng là một cơ hội chúng ta à, có thể cân nhắc rồi mình à, hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm của phục nhưng tuy nhiên thì cũng có một số nhà đầu tư cho rằng là vì cái câu chuyện nó đẹp như thế thì cũng quá nhiều người biết rồi thì cái giá của nó là một vấn đề đúng không thì không biết là các uh, chuyên gia khác có muốn bình luận gì thêm về cái câu chuyện này hay không xét trên phương diện uh, tăng trưởng và định giá của nó thì nó có còn hấp dẫn hay không ví dụ vậy đúng rồi tức là ừ. chúng ta mua là mua cổ phiếu của một công ty à, nếu công ty đấy à, có tăng trưởng tốt năm này qua năm khác thì cổ phiếu của chúng ta mới có thể tăng trưởng đi theo đó à, thế thì rõ ràng là mọi người bảo là câu chuyện đã cũ hoặc là hơi rõ ràng rồi thì nếu mà đầu tư thì nó không có cái giá trị gia tăng gì cho nhà đầu tư trong tương lai thì cái đấy uh, nó cũng đúng nhưng mà ừ, nếu mà trên khía cạnh năm sau thì hoàn toàn là một cơ hội tốt ờ, tức là chúng ta phải có tầm nhìn là ờ, về tương lai và um, một doanh nghiệp tốt thì tương lai nó cũng sẽ liên tục tốt lên cùng với ừ. cả tăng trưởng của kinh tế Việt Nam và cái nhóm ngành ờ, mà FPT đang tham gia cụ thể là mình đang nói về FPT ở đây thì là một có thể nói là một nhóm ngành gọi là sexy bậc bậc nhất toàn cầu và tôi nói nói ít thôi thì tôi cũng quan điểm là về FPT tôi hoàn toàn đồng ý với các chuyên gia và đây là một cổ phiếu không thể thiếu trong danh mục của tất cả nhà đầu tư giá trị hay là dài hạn rồi nhất trí cái chương trình của chúng ta nhắc lại ha đi xa là một chương trình mà chúng ta tập trung phân tích vào thị trường và các kênh tài sản hướng đến tích sản dài hạn à, mặc dù là chúng ta có thể nói luôn những câu chuyện về cổ phiếu trong ngắn hạn này kia vân các loại nhưng mà chủ đích chúng ta vẫn muốn hiểu câu chuyện sau để hướng đến dài hạn nhiều hơn thì anh Tuấn có bình luận gì thêm về trường hợp này không? À, FPT thì cũng đồng ý cổ phiếu gần như là rất là bền vững. À, nếu mà kể lại câu chuyện bây giờ là bây giờ chúng ta nhìn là, là trên thị trường bây giờ số cổ phiếu có vốn hóa tỷ đô ngày xưa là khoảng trên 10 bây giờ chắc là ít hơn rồi do sau cái đợt sụt giảm vừa rồi thì ừ, các cổ phiếu đạt được mức tỷ đô rồi giữ được tỷ đô thì có được bao nhiêu thì đấy là mình phải nhìn lại cái số mà cổ phiếu mà có vốn hóa lớn hơn 10.000 thì bây giờ ít hơn trước rất là nhiều có thể kể một số của cái tên như PNJ trước lên 20.000 bây giờ xuống chỉ còn chắc không đến tầm đấy hay là cô tích công vốn hóa cao nhất lên đến tận 20.000 tỷ đô à, 20.000 tỷ đồng nhưng mà bây giờ chắc cũng sẵn 6.000 thôi tức là nâng cái trong đời trong khi đó vẫn có những doanh nghiệp họ liên tục tăng cái vốn hóa họ bền vững thì FPT là một trong số đấy ừ. hai là một số những cái nhóm doanh nghiệp ngân hàng thì bây giờ có thể không nói về tăng trưởng giá nữa mọi người cứ nhìn là các doanh nghiệp mà đã kiểu đã đạt đến tầm kiểu blue chip mà vốn hóa lớn ấy mà theo quan điểm ít nhất là phải 10.000 tỷ ấy họ giữ được cái mức ở trên đấy bao lâu hay chỉ leo lên một tí rồi kiểu quay xuống thì FPT là một trong những doanh nghiệp mang tính bền vững như thế ừ. thì thế thế thì cũng là có thể giải giải quyết được câu câu, câu trả lời là FPT có xứng đáng đầu tư dài hạn hơn không thì ok về dài hạn thế còn ngắn hạn đấy thì nãy mọi người hay nói về đầu tư công nhưng mà chắc là mọi người sẽ hay bị nhắc nghĩ đến đầu tư công là nói đến xây dựng nhưng mà thật ra cái việc mà xây dựng chính phủ điện tử là một trong những cái mảng mà đầu tư công đang hướng đến khá là mạnh ừ. nói chung là số hóa hay là chính phủ điện tử hay là à, hay là thậm chí là FPT bây giờ là là là là là là doanh nghiệp mà đứng đầu trong cái nhóm mà ừ, ừ, cái cái tổ mà thay đổi về chính phủ điện tử của của của Việt Nam thì thì đấy là một cái xu hướng không thể đảo ngược thì FPT cũng là một câu chuyện vừa dài vừa ngắn đủ cho tất cả mọi người ừ. mình rất là thích uh, Tuấn à, nhìn uh, khá là sâu ở nhiều phương diện và link được các câu chuyện với nhau đúng không ạ tự nhiên từ đầu từ công vẫn link ra được uh, FPT trong câu chuyện chính phủ điện tử rồi cả mình <laughs> rất là thú vị và rất đúng rất đúng đúng không ạ à, ý là như vậy ok bây giờ chúng ta thêm uh, sang cái nhóm vật liệu xây dựng ha Đấy, thì hòa phát cái cây hòa phát này các anh em nào muốn bình luận thêm ờ, về cây này không nãy giờ ít nhiều các anh em cũng có nhắc đến ờ, chi tiết trước đó rồi nhưng mà tuy nhiên thì mọi người có muốn bình luận gì thêm cây này không có cái gì mà hồi nãy giờ chúng ta chưa đề cập hoặc là nhà đầu tư chưa biết mà các anh chị muốn là ờ, bổ sung không với cây này không hay là tất cả đều đồng thuận là hòa phát ngon rồi cứ thêm mua <laughs> nếu mà đồng thuận rồi thì mình có thể mua tiếp ha à, một số doanh nghiệp khác À, à, hồi nãy giờ ha tổng kết lại một tí và xem thử là có câu hỏi gì của nhà đầu tư hay không ta giải quyết trong lúc đó thì mọi người có thể tiếp tục bình luận tôi tổng kết một vài à, bốn cái à, là Vietcombank, MBB, ACB và Techcombank đúng không? ạ trong cái câu chuyện về à, à, trong bán lẻ thì thì anh Tuấn cũng có bổ sung thêm những cái cây có thể à, cân nhắc thêm ví dụ như AST, ACV và những ngành có liên quan ví dụ như việc Viettelbot hay cảng biển tiên Viettelbot thì anh Tùng lại có rây lên một cái câu chuyện mà chúng ta cũng ờ, suy nghĩ thêm trong câu chuyện về công nghệ và có liên quan thì ờ, FPT là một cái mà mọi người khá đồng thuận trong nhóm về theo đầu tư công thì uh, uh, họ phát là một cây mà các chuyên gia khá là đồng thuận rồi trong nhóm ngành nước thì anh phục cũng có đề xuất một số cây như là Biwa Biwaseco hay là thủ dầu một đúng không ạ rồi, bây giờ chúng ta thử dành một chút thời gian để giao lưu với ờ, các quý nhà đầu tư ha. Nãy chúng ta trao đổi cũng ờ, tầm ờ, tiếng rồi. Ở đây các nhà đầu tư gửi về khá nhiều câu, mình chọn lọc số câu. Các kênh đầu tư hiệu quả năm 2020 và phương pháp quản lý rủi ro khi đầu tư. Cái này chắc là xin mời anh Hòa nha. À, nói về năm 2020 thì rõ ràng chúng ta có thể thấy là À, những cái thái cực ờ, rất là mạnh mẽ của cả chiều ờ, bi quan chiều xuống và cái chiều tích cực chiều lên là là đều xuất hiện cụ thể là tháng 3 đúng không thì nhà đầu tư trải qua gần như là không thể chịu được cái mức thua lỗ như giảm điểm toàn thế giới thị trường toàn cầu nhưng bây giờ thì lại ờ, thị trường tài chính toàn cầu lại ở một thái cực hoàn toàn ngược lại rất tích cực đấy thế thì nó nói lên một điều là mức độ rủi ro của năm 2020 và thậm chí những năm sau là tương đối à, lớn hơn so với cả những gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Ừ. À, thế thì cái phương pháp mà à, có một cái à, đúc kết ở đây là à, chúng ta mỗi nhà đầu tư cần phải có một cái phương pháp đầu tư tiếp cận à, quan trọng hơn nữa đấy là phải có một cái mức kỳ vọng à, hợp lý à, à, bạn nếu mà bạn chưa biết cách xây dựng mức kỳ vọng thế nào là hợp lý thì ờ, đấy sẽ là một cái vấn đề tôi nghĩ là trọng yếu ờ, đối với những nếu ờ, là nhà đầu tư và các chuyên gia ở VN Direct thì chắc chắn là sẽ có thể giúp được mọi người có một cái mức kỳ vọng thế nào là hợp lý à, và xây dựng dựa trên cái mức kỳ vọng hợp lý thì chúng ta sẽ phân bổ được cái khả năng chịu rủi ro của chúng ta à, à, thế thì uh, rõ ràng là trong cái bối cảnh mà rủi ro nó tăng rất nhiều như thế này thì cái mức phân bổ giữa những kênh đầu tư ít rủi ro sẽ cần phải được chú ý hơn ví dụ như là trái phiếu uh, hoặc là những cái kênh uh, như là tiền gửi hoặc là bất động sản thì thì uh, sẽ được chú trọng hơn một chút còn những cái kênh đầu tư mà mang tính chất rủi ro nhiều hơn giá biến động mạnh hơn À, như cổ phiếu thì cần phải được à, tư vấn kỹ càng hơn để có một cái Đúng tiếp cận chính xác hơn đấy là cái phương pháp mà tôi nghĩ là sẽ giảm thiểu được rủi ro cho nhà đầu tư ừ. ok à, đấy, à, hy vọng là đã trả lời được câu hỏi cho nhà đầu tư và đặc biệt là mình à, xin tóm tắt lại cái ý của anh Hoàng là quan trọng nhất là trước khi tham gia thì nhà đầu tư cần phải có phương pháp đúng không? đặc biệt là cái kênh cổ phiếu khi mà trong bối cảnh mà nó còn nhiều câu chuyện chúng ta chưa rõ ràng thì cần phải có tư vấn đúng không trong lúc đó chúng ta phải cân nhắc các cái kênh đầu tư khác là ví dụ như trái phiếu hay tiền gửi à trong cái phần trả lời của anh Hòa thì nó mở ra một cái ý mà hồi nãy trong phần thảo luận các panelist chúng ta chưa nói nhiều lắm là cái ngành bất động sản đấy à, thì thì không biết là các panelist có bình luận gì thêm cái phần này không vì sao nó cũng là một phần khúc khá lớn trong cái cái à, cái nhóm cổ phiếu trên sàn đúng không ạ à, thì, thì không biết là chuyên gia nào trong à, trong số các panelist chúng ta muốn bình luận về cái ngành này không bất động sản trên cả hai phương diện này đúng không trên phương diện là một kênh tài sản và trên phương diện là cổ phiếu bất động sản thì như thế nào Tuấn có bình luận gì nhóm này không? em không có. Về ngành bất động sản, tức là mình nói trước em nói trước về ngành bất động sản thì đây là một trong những ngành uh, truyền thống và còn phổ biến hơn rất là nhiều cái kênh đầu tư chứng khoán. À, thì à, đây cũng là một cái ngành mà gắn với cả chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng Việt Nam rất là nhiều à, chính vì vậy mà hiện tại thì đang có một cái xu hướng dịch chuyển à, phần à, lợi ích của, của của cái thị trường bất động sản trước đây là của những cái nhà đầu tư mang tính chất nhỏ lẻ tức là mỗi một gia đình mỗi một hộ gia đình hoặc một nhóm nhà đầu tư có thể hợp lại với nhau để à, kinh doanh mua bán những cái lô đất à, thì bây giờ cái phần lợi ích à, đó sẽ chuyển dần vào những cái chủ đầu tư Ờ, có quy mô lớn à, ví dụ như ờ, trong khoảng 10 năm trở đây là sự trỗi dậy rất là mạnh mẽ và hiệu quả của tập đoàn Vingroup à, thì đấy nó chỉ thể hiện một cái điều là hệ th hệ thống bất động sản của Việt Nam thị trường bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục là một cái kênh rất là hiệu quả của nền kinh tế tuy nhiên thì cái phần lợi ích à, sẽ tập trung nhiều hơn vào những cái chủ đầu tư có năng lực Chuyên kinh doanh ừ cũng như là có cái um, quy mô về tài chính phải đủ tầm cỡ đó à, còn những cái nhà đầu tư nhỏ thì sẽ dần dần sẽ có những cái phân khúc đầu tư tốt hơn đấy ví dụ như là à, cổ phiếu hoặc là trái phiếu sẽ tốt hơn ok như vậy là cái view uh, của nó là nó phân hóa tùy thuộc vào đây có thêm một số câu của các uh, nhà đầu tư gửi về đây khá nhiều câu nha chắc là mình chọn lọc thôi ha à, cách quản lý tài chính và đầu tư một cách hiệu quả trước diễn biến phức tạp tình hình đại dịch Covid hoành hành khắp toàn cầu những ngày nay ra sao? Xin mời anh Phục. À, dạ, vâng thì thực sự là câu hỏi của anh này thì khá là phức tạp đấy đúng không? Thì cũng đồng quan điểm với anh Hoàng vừa chia sẻ thì uh, trước tiên nếu mà muốn đầu tư Phục chỉ xin trao đổi thêm về cái kênh cổ phiếu thôi nhé. Tức là nếu mà quý vị muốn đầu tư cổ phiếu để an toàn ấy, thì trước tiên quý vị phải biết mình đang làm gì đúng không nếu quý vị chưa thực sự hiểu rõ quá nhiều cổ phiếu ấy thì tốt nhất là hãy uh, liên hệ với uh, VN Direct chẳng hạn bộ phận uh, quản lý tài sản của VN Direct có 3 danh mục một là danh mục đầu tư tăng trưởng uh, chuyên về những cái cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai hai là cổ phiếu liên quan đến gọi cổ phiếu đầu tư giá trị đó, đó là một trường phái mà mang lại thành công rất lớn cho ngài Warren Buffett hay là, là thứ ba đó là đầu tư theo cổ tức thì à, với các cái phần à, à, liên quan đến các cái công cụ rồi là kiến thức rất cao của các chuyên gia ở đây thì sàng lọc được những cái cổ phiếu à, nằm trong top những cổ phiếu tốt nhất thì quý vị có thể tham khảo còn nếu quý vị mà có hiểu về cổ phiếu chẳng hạn thì tốt nhất là chúng ta hãy tập trung vào những gì chúng ta hiểu biết nhất thì đó chính là việc giảm thiểu rủi ro cao nhất bên cạnh đó thì cái yếu tố định giá về cổ phiếu là một yếu tố rất quan trọng trong việc mua thì khi chúng ta mua giá được cổ phiếu càng hấp dẫn chẳng hạn với mức định giá càng hấp dẫn thì đấy chính là cái cách chúng ta phòng phòng ngừa cái rủi ro tốt đó thì tôi cũng chỉ chia sẻ thêm một số cái vấn đề như vậy ạ rồi xin cảm ơn anh Thục à, có một câu hỏi nhà đầu tư là ngoài à, các ý tưởng đầu tư cổ phiếu cụ thể thì à, có thể cân nhắc trường hợp à, mua chứng chỉ quỹ mở hay không à, cụ thể như nào thì các con này xin mời anh Hoàng à, chia sẻ thêm anh đang cầm danh mục quỹ mở thì dạ. chia sẻ kênh này cho nhà đầu tư và vâng, cảm ơn anh Quang à, một cái phương thức đầu tư rất là hiệu quả đối với nhà đầu tư đấy là đầu tư vào các cái chứng chỉ quỹ mở thì hiện tại trên thị trường thì cũng có khoảng uh, hơn 10 à, cái chứng chỉ quỹ mở từ chủ động đến bị động uh, bị động tức là theo phương pháp là đầu tư vào ETF còn chủ động là vào những cái quỹ đầu tư tương hỗ à, thì đa phần những cái quỹ đầu tư hiện tại của thị trường Việt Nam đều có một cái mức ờ, đầu tư sinh lời à, có thể coi là tốt hơn so với cả thị trường chung à, tuy nhiên thì à, trong à, năm vừa rồi là thị trường đang rơi vào một cái à, giai đoạn đầu tư tương đối trầm lắng cũng như là có nhiều những cái sự kiện mang tính chất là uh, khá là diễn biến ờ, theo chiều uh, tiêu cực khá là của Covid-19 nó dẫn đến là nó xuất hiện một cái thời điểm mua tương đối là hợp lý và có một cái tiềm năng tăng giá uh, tốt trong tương lai uh, và các bạn có thể nghiên cứu cũng như là VinDirect sẽ giúp các bạn là có một cái bức tranh tổng quan về thị trường quỹ mở và qua đó thì à, chúng ta có thể phân bổ à, vào một hoặc hai quỹ mở à, cho phù hợp với cả phong cách đầu tư ví dụ như quý nhà đầu tư có phong cách đầu tư thận trọng thì chúng ta sẽ chọn những cái quỹ mở có cái tỷ trọng tiền gửi hoặc là cổ phiếu à, là trái phiếu cao hơn một chút đâu đấy khoảng 30 phần trăm còn những quý nhà đầu tư nếu như mà sẵn sàng chịu ờ, một chút rủi ro hơn nhưng mà kỳ vọng tốt hơn thì chọn những quỹ mở có cái tỷ trọng ờ, cổ phiếu lớn hơn thì những trả lời chi tiết những cái câu hỏi này thì ờ, bên DOL của anh Quang ừ. sẽ là một cái cánh cổng rất là phù hợp cho các quý nhà đầu tư. Đúng rồi, đấy, nhân lời của anh Hoàng chia sẻ thì mình cũng nói luôn là hiện tại là khối quản lý tài sản DOL của VNREX thì các chuyên gia là sẽ giúp các anh chị hiểu về cách quản lý à, tài chính lập kế hoạch à, tài chính cho mình như nào ta biết là mình phải xây dựng ví dụ gói tích sản hưu trí ra sao hay là sản phẩm bảo hiểm như nào hoặc là xây một cái quỹ uh, dự phòng thanh toán nhanh ra sao rồi thậm chí còn có thêm các cái danh mục mẫu mà như anh uh, phục vượng chia sẻ cho các quý nhà đầu tư à, thì như vậy là nãy giờ chúng ta cũng trải qua gần một uh, tiếng rưỡi rồi chị nhà thảo luận rất nhiều thì mình xin phép uh, tổng kết lại một vài điểm ha thì trong cái bức tranh chung thì các chuyên gia thống nhất là hiện tại thì tình hình covid cũng diễn biến khá là phức tạp tuy nhiên là cái à, với sự can thiệp khá là quyết liệt và hiệu quả của ngân hàng trung ương à, trên thế giới thì tình hình vẫn đang khá là ổn tuy nhiên nếu mà có cái rủi ro hay không mình sẽ đến từ cái yếu tố lạm phát mà các nhà đầu tư cần phải theo dõi sát sao thế còn về cái ý tưởng đầu tư uh, hướng đến dài hạn thì nó có những cái câu chuyện cũng khá là hấp dẫn ví dụ như là trong cái xu hướng chung về tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam thì chúng ta có thể nhìn những cơ hội trong ngành bán lẻ hay là nhóm ngành ngân hàng Vâng rồi à, thêm những câu chuyện về đầu tư công thì chúng ta có thể cấy những nhóm nhóm ngành như là vật liệu xây dựng này đúng không? rồi à, trong nhóm ngành về công nghệ thì có những cái cây cũng hưởng lợi rất nhiều từ trong cái bức tranh như vậy à, ngoài ra có thêm những cái nhóm ngành nhỏ khác như là hạ tầng nước à, rồi như là điện hay là xây dựng điện trong đó vân vân đúng không thế thì không biết là mình à, tổng kết như thế để hết cái ý của các panelist chưa các uh, nếu mà có gì thiếu sót thì các uh, panelist có thể bổ sung thêm cho cái đầu tư ha và về cái cách uh, hành động như nào uh, thì uh, các nhà đầu tư cần phải xác định rõ là trước hết khi tham gia vào thì mình phải ờ, hiểu được cái phương pháp đầu tư ra sao nếu mà mình chưa có phương pháp ngay thì có thể nhờ các cái chuyên gia có thể đồng hành hỗ trợ chúng ta và làm gì làm chúng ta phải gắn với làm gì phải có kế hoạch phải có phương pháp à, và cân nhắc thêm ngoài cái ý tưởng đầu tư cổ phiếu thì cũng cân nhắc thêm các cái kênh khác ví dụ như là trái phiếu hay là tiền gửi hay là bất động sản trong bối cảnh này còn cổ phiếu thì nên hướng đến dài hạn là nhiều hơn à, thì như vậy là Chúng ta xin kết thúc cái buổi thảo luận à, ngày hôm nay với chủ đề về à, ý tưởng đầu tư để cho tích sản. Thì xin chân thành cảm ơn các quý nhà đầu tư đã kiên nhẫn à, tham gia lắng nghe các analyst đến thời điểm này. Và xin chân thành cảm ơn các analyst nhiệt tình dành thời gian tham gia hôm nay. Xin hẹn gặp lại các quý nhà đầu tư vào 3 giờ chiều thứ hai tuần tới ha.